sau này <clears throat> hi hi 안녕하세요 xin chào mọi người hello Jim nhá mai làm có con làm ba sao đi anh tú à mai hay là tối nay luôn nhà tối nay thật ra là ui sao mình bấm đồng ý rồi mà nó lại ghi là một người chơi không điểm danh nhở bịp à lừa thế là ông ở hà nội hay sài gòn em cũng ở hà nội em cũng ở hà nội <clears throat> hello hải đăng hello danh nghĩa hello ngọc thực hello hùng nguyễn anh giúp em bài game được không đánh từ kim hai tám mươi điểm xuống kim ông bốn chán quá sao lại chén được đợi anh đủ đánh xong đánh này đã nhưng mà kim ông bốn bây giờ mà đánh lên cao thủ nó cũng hơi lâu á nếu mà ví dụ mà từ kim ông một thì anh đủ đánh được chứ còn kim ông bốn nó hơi <sniffs> hơi xa <sniffs> hơi xa một chút hơi xa một chút nếu mà kim ông một thì thoải mái kim ông một thì thoải mái nhá <sniffs> cho săn phát đi ở à, đây đây vào đây thì nick này đang kim ông một này tại vì hôm qua mình đánh tính đánh lên cao thủ cho bạn ấy luôn nhưng mà trận cuối hôm qua mình đánh cái gì top top sáu nhờ mình quên mất rồi à cai sa đúng không ta cai sa nhưng mà hình như là không nổ hũ được à quên không nở trứng được trứng hai bảy sao á chài chào cái ông cháu vd nhé hello dương nam nhá hello ông nhá hello ông bác hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này tóc mình nhìn đỡ đần hơn chưa mọi người tại vì cơ bản là mỗi lần mình livestream là mình phải tắm á thành ra không mới có đỡ đỡ, đỡ đần không nó đỡ bị bết á hôm nay mình phải xả hai lần nữa cơ thành ra là trông ấy mượt mượt mà nữa bình thường nó dính lắm hôm nay phải xả hai lần lận <clears throat> cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào biến nỗi tình đầu hello đa đa nhá một hai game thôi anh ơi dạ một hai game thôi anh ơi dạ được vậy để anh tú đánh xong đích này đã <clears throat> em có tất cả rồi nhưng lại không có được anh à nhưng mà em có nhiều anh s đúng không em có nhiều anh đúng không chịu ơi có nhiều anh rồi mà vẫn muốn có anh nữa thì chịu thì chịu đà đà chịu ông cứu em nam vàng đê khó quá à. <laughs> em nam vàng đê à. vàng thì cứu lên bạch kim mà nghe khổ đấy chắc là mình lấy cung nhở không ai đặt cung ở cái ở cái ranh này luôn à bìm nhau <laughs> nay bận quá nay bận khung xem anh tú được rồi à. bận à. bận cái gì mà ăn lê với th chu mưu gì à cái bà phương anh này bây giờ bắt đầu gọi là uống sữa chú hth chu miu đúng không ghê vậy ghê vậy danh server việt khát nước quá không vừa đánh vừa chiêu được á thật ra là mình nghĩ là từ cao thủ trở xuống á từ rank cao thủ trở xuống thì mọi người có thể vừa đánh gọi là vừa chiêu được còn từ cao thủ trở lên thì mình nghĩ là ai cũng biết chơi rồi nên là cần cái sự tập trung hơn á muốn có anh nào đó <laughs> muốn có anh nào đó anh lê trung hiếu à <laughs> anh lê trung hiếu à có <laughs> nhiều anh làm sao <laughs> bà đa đa thả thính à bà đa đa thả thính à có nhiều anh sao bằng anh à phải không vậy chắc là bé con bà đi mọi người ạ à. mua dích lại đi đột biến này hơi cùi nãy mình có đánh một trận đột biến này nhưng mà thật ra là mình dùng để đép thôi mình thấy con maza hai ấy xong rồi cầm đồ ấy kiểu không có quỷ thư phế vãi đúng là cái đột biến không mạnh lắm đột biến này chỉ đánh chó ghét mạnh thôi uh. oh my god từ từ nhá sắp có cái đó rồi đó sắp có cái đó rồi đó trình vi đi chắc không giải cứu được kim cương ba đâu nhỉ à, <laughs> một cái gọi là kiểu nói như vậy để cho mình cứu gì ờ <laughs> bây giờ nếu mà ví dụ như ông bình thường thì ông bảo là trời tôi đánh hai vây rồi gì giải cứu được nhưng mà không em tú ừ, nói chung là trình mình hơi gà nên chắc là không giải cứu được <laughs> đừng có mà lừa em tú sức sống mới không mọi người nhưng mà sức sống mới đánh ngoại binh nó hơi bóp nhở nhưng mà thật ra là mình thấy sức sống mới là ngon nhất trong ba lõi này rồi cảnh binh thì được con heo à hay lấy cảnh binh cảnh binh không làm một trận năm cảnh binh đi nhở cho nó vui nhá vui vẻ vui vẻ không quạo anh em ạ vui vẻ không quạo một con nữa thôi một con nữa thôi cảnh binh thật ra là bây giờ mình cho vào là đủ ba cảnh binh rồi nè hay nhở hai hai ngoại binh rồi chắc là phải dồn đấy một chút dồn đấy mang tiếng đại cao thủ OC các thứ các thứ về Việt Nam như hề à, đại cao thủ OC à. từ nhá bán đi lên cấp anh em ạ luôn cả cần ngoại binh á cần ngoại binh á em tú cần ngoại binh á không trận này làm năm ngoại binh không anh em năm ngoại binh không nhờ vách vùng luôn nè nó phải rôn nó phải rôn nó thật phải rôn nó thật sự là phải rôn á thôi tạm tạm ba tốc đồ nhá nó không ra làm người tạm tạm đi tạm một rao xong rồi tí nữa là rôn tiếp anh em ạ tại vì trận này cơ bản là trứng sớm ấy thành ra là tí nữa mình làm à, năm năm ngoại binh cũng được chứ bây giờ mà rôn kiểu nó không ra nữa thì thọt lắm để dốc đồ hách lại một đồng nhá à hack lại hai đồng cho mình đấy hmm, rôn phát không ra hơi tiếc có người không đớp nên đến lượt anh <laughs> có người không đớp à răng bị ấy à răng bị sâu hay gì mà không biết đớp vậy chịu rồi nhà này thì lắp cái kiếm vào thì sao mà có máu sao mà mình đép được nhờ ui không nãy em ăn một hai miếng rồi không ăn nữa sao vừa vẫn chưa giải cứu xong cái ác này nữa à? hôm qua em tú đánh xong em tú đi ngủ mà làm gì có giải cứu đâu mọi người nếu mà đánh buổi sáng thì chắc chắn là lên rồi nhưng mà sáng nay cơ bản là mình không chơi sáng nay thì mình không chơi sáng nay mưa á ngủ, ngủ nó hơi chiêu ngủ kiểu nó nó ngủ kiểu đến đến chín rưỡi lận chín rưỡi thành ra là nó hơi hơi ấy hơi hơi gì gì á game này top một em nam sủa còn ao top ông tú hít đất mười gái ok không á cái gì cơ game này top một em nam sủa <laughs> ờ, ờ ờ cứ đợi đấy nhận kèo luôn chơi sợ gì he he em tú ngoại binh này nè hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này nhà này hơi yếu nhở nhưng mà gặp nhà đấy thì mình mới win được thôi còn lại thì mình nghĩ là mình thua hết á đừng ok không gặp mày đấy nhá người ta chê em chỉ có anh không chê em thôi à vậy để anh nhá để anh hay thay để anh hay anh ấy chăm sóc em nhá nghe ấy đấy nghe anh em tương tàn đấy mà chắc anh phải ấy á anh sợ em ấy á không giết được con eco nốt nhờ không giết được con eco nốt thì đẹp hơn thì năm một là mình lấy cảnh binh hai là mình lấy ngoại binh nhá cảnh binh thì mình đánh một trận năm năm cảnh binh luôn cũng được còn không thì mình đánh năm ngoại binh đấy một trong hai thôi nhưng mà trận này mình nghĩ là ok đấy ấy da bóc là cùng mụn rồi à? cookie à cookie nhìn khá là ngon nhở mua ông ta mua ông ta phải mua á phải mua á mình sẽ giả vờ để như vậy cho người ta để ý là mình không ngoại binh thành ra là người ta sẽ không đòn hi hi hi hi thua có tính toán là hỏng thôi có một ông ngoại binh anh em ơi từ nhá gặp luôn nè nhưng mà người ta có đấu sĩ còn mình thì có liên xạ nên là ui người ta bỏ đấu sĩ ra rồi a à, si ba hỏng rồi người ta thua đẹp luôn chắc là mình đét đấy cảm ơn hùng nguyễn nhá cảm ơn hùng nguyễn nhiều nhá em tú rảnh vào giải cứu ạc anh với nhà được anh hùng ơi em cảm ơn anh hùng nhiều để em tú giải cứu ạc này lên cao thủ xong đã được cái ông bùi tuấn tú đây này ở uh, live chiều mà nhiều người xem ghê á có đâu mọi người mọi người xem anh uh, cường green nữa kìa cường mi hết rồi làm gì có ai xem mình mấy đâu ít lắm bây giờ mình lấy đồ gì nhờ nếu mà đánh cảnh binh thì lấy găng lấy găng hoặc là cung à còn nếu mà đánh renta thì lấy gậy nhưng mà chắc là mình lấy găng anh em ạ xin lấy găng đi làm trận ấy đi cảnh binh đi làm trận cảnh binh nhá cho nó sướng cho nó vui vui em tú đẹp trai thế mà đầu hơi đần nha tóc em tú chứ sao lại đầu tóc em tú hơi đần thật cơ bản là bây giờ màu tóc nó bắt đầu ra màu vàng rồi trông nó hơi ghê một tí đây là em tú còn tắm với cả xẻ tóc rồi nhá không trông nó còn ghê nữa anh em ạ <tsk> sợ lắm hay là bây giờ mình lên cấp mình đép bình thường đi nhờ anh em nhở cảm giác bài mình nửa nửa ương á xong rồi mình lên cấp thì nó mình đánh năm ngoại binh luôn cũng được nhá tại vì bây giờ mình chỉ gọi là win được mỗi nhà đấy thôi còn lại là mình thua hết đấy thành ra là mình nghĩ là mình lên cấp dép đi lỡ lỡ win mất rồi anh em ơi cho đầu sĩ vào thêm một chút máu nhá đấm nhau cho sướng để em ờ, để em một chút xin phép người đó nhé <laughs> không đừng xin đừng xin chúng ta hãy gọi là lén lút đi đừng xin giờ này năm bao nhiêu còn xin sỏ nữa lén lút thôi nếu mà anh không nói em không nói thì sao mà anh đấy biết được đúng không bây giờ chúng ta gọi là vụ trộm <laughs> và lắp luôn quỷ thư nhở chắc là thôi mọi người ạ lắp quỷ thư tí nó chốt renta luôn hơi vội ấy thành ra mình từ từ nhá để xem tí nó ra ấn gì đã nếu mà ra ngoại binh hoặc là ra đấu sĩ thì mình chốt renta còn nếu mà ra cảnh binh thì mình đánh cảnh binh nhá mình đánh di cảnh binh đi sẽ thủ cảnh binh em ạ đánh năm cảnh binh một trận cho nó sướng sướng giải cứu các em nam đi vàng hay bạc gì đó đó hả em nam đại cao thủ bên kia về mà ở đây chỉ có danh vàng danh bạc gì thôi hả bịp vậy bịp vậy có thực sự là đại cao thủ oc không vậy thật ra rank oc ngày xưa mình có đánh cày thuê một lần rồi có phải là cái rank gọi là đánh đánh nó chậm chậm không nhở nói chung là ngày xưa mình cày thuê nói chung là tầm ba bốn server khác nhau rồi nên là mình cũng không nhớ nữa thì thành ra là mình nghĩ là mỗi khu vực ấy đánh đánh một kiểu khác nhau nên thành ra là nhiều khi đại cao thủ bên đấy về đây uh... nhưng mà về đây mình nghĩ là cũng phải ít nhất cũng phải cao thủ nhở sao mà kiểu vàng bạc được ta ừ, hơi bịp á vt mấy này văn thế à có đâu em tú biết văn đâu văn ngày xưa em tú đi học toàn là bốn phẩy năm với cả năm thôi tại vì mỗi lần là mình gọi là livestream á thì mình sẽ lên mạng gọi là search caption à, ngày mưa buồn không à, hoặc là hôm nay thì mình thấy nắng ấy thành ra là mình search caption ngày mưa ngày ngày à quên ngày nắng ngày nắng chiều đấy mỗi ngày mình ấy một cái lại là win là xo đến chết à sao bài mình lại mạnh em bài này nhỉ trong khi bài này có năng lượng xanh cả người ta đắp đồ mình chưa hiểu tại sao á từ từ nhá mình xem lại cái ê từ từ nhá bài mình win được bài nhà này trong khi người ta có năng lượng xanh với cả lắp đồ còn mình không lắp đồ mình lại win ê đây có thực sự là game không vậy bịp nhờ gf bụng trộm mà có đâu anh anh like giờ nào thì em cũng mãi ủng hộ anh anh gf sau một à ok nhá anh thay mặt anh gf sau một cảm ơn em nhưng mà sao nhở từ từ nhá mọi người ơi mọi người giải thích dùm em tú được không tại sao mình lại win được nhà đấy why why trong khi là bài nó cũng như nhau mà người ta lắp đồ đấy bịp chưa game này rất sức là bịp hết sức là bịp mình chịu cái game này thôi nhá năm ngoại binh luôn ui từ từ nhá nhà này tốt cao được á em tú để thuê là có đâu em tú có thể thuê đâu anh tuấn em tú giải cứu một tí em tú có nhận tiền hay là gì đâu ê đồ này đánh ren ta lại ngon nhở u trận này mình nhiều tiền nhưng mà cái hũ nó hơi bé anh em ạ uhm. được nhá được nhá cái này ấy, cái này cần cái này cần cái này cần cái này ấy. không ra ngoại binh là năm ngoại binh rồi không có cảnh binh luôn cơ thôi lên lên đép đi lên đép đi lên đép đi dỗi thế hơi dỗi một chút nhưng mà không sao vẫn trong tầm kiểm soát thôi chắc là trận này mình đánh ấy nhá đánh à, renanta nhá renanta anh em ạ này là cái găng thì nói chung là tí nữa làm cái bốc đồ hay là cái cái gì gì đó cũng được renanta một trận vậy nhưng mà hơi đen anh em ạ đập ra không đáng ngoại binh hoặc là ra được cái cảnh binh thì đẹp hơn chắc là cho con này đai máu đi tí đủ gì cũng cho nó cái dây chuyền hoặc là dắt máu gì đó <clears throat> có từ 5.1 thì mấy ông lóng thôi á thật ra là do em em lẹp em nam phèn quá đang đánh bị đít khỏi game mà là do em nam không muốn đúng không chứ không phải là do không lên được đúng không kiểu thế đúng không chắc là mình bán đi tích tiền anh em ạ <clears throat> bán đi tích tiền không tích tiền đi nhà này win chick à, ui lobby này nhà này win chick anh em ạ à. bịp chưa game này rất là bịp xe ở việt mà có mà có mp em nam leo đại cao thủ rồi mb là cái gì đấy mb là cái gì cơ mb là gì cơ tú l à? hello hoàng l nhá nhà anh có con rác kéo kéo nhà người ta chỉ có red sai thôi à à mà anh nghĩ là do con queen cầm đồ ấy con queen cầm đồ kiểu không ảnh hưởng ừ. lắm nên là anh win thôi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi thớt à thớt là gì đấy rồi bú luôn không ngoại binh à do non nữa à sao lại non được mobi à, đó à men à mobi hả à mb tại vì em tú ít khi dùng á thành ra là không không hiểu lắm gặp nhà này thì lại đấm mình à đấm đau quá đấm đau quá bốn con là bốn con đau quá nhà này có đồng máy rồi nè ui nhà này mạnh ấy nhá tí nhà này mạnh lắm á bây giờ người ta có dòng máy rồi người ta chỉ thiếu con dây xì nữa thôi đúng không tí nữa người ta lên bảy không phải ba chấm sáu có dòng máy luôn nè gấu máy thật ra là bình thường mình sợ dòng máy thôi gấu máy được sạc đầy năng lượng nhận bảy mươi lăm phần trăm sức mạnh công kích cộng thêm và cho cả đội mười lăm sức mạnh phép thuật và sức mạnh công kích nhỉ trang bị với cả cướp bóc à cướp bóc chắc là không rồi trang bị hoặc là hoặc là tụ điện thôi nhưng mà cái tụ điện mình thấy nó hơi củi á cái gì mà vô cực vậy má ê từ, nhá vô cực cùi á thật nếu mà vô cực thì tí nữa làm vô cực clip phép cho victor cũng được hoặc là lấy cái đồ này cho con dây xì đồ này cho con dây xì cũng được hmm. nhà bây giờ làm sao đép để dôn được dây xì thì chưa biết nhở giáo án ngoại binh này đúng đỉnh đấy à sao lại đỉnh được từ từ mọi người bây giờ mình xuống mình lấy cái blue trước đép nó dễ anh em ạ nhà này năm ngoại binh thua có tính toán ê hai nhà năm ngoại binh thì phải ghê đấy nhưng mà ông này lắp cái ngoại binh vào cho con vi thì hơi dở ấy nhá nhưng mà con vi sớm ngon chết rồi đấy nhà này ta lông nhà này thuật sư trận này có thuật sư cao tơ lobby á ừ. khi em lớn lại win rồi ngoại binh xo à lại win nhà này không sao em tú cày tiền em tú hack tiền hai một đồng nữa ui không được một đồng nữa nhở không có đép con nào luôn được không ừ vẫn đép được hay đấy đập cho phát nghiện gặp mà phải nghiện á ngoại binh cơ bản là cuối mùa chơi nó nó nó kiểu giải trí hơn anh em ạ với cả mùa sau không có ấy. thành ra là mùa này chơi nốt đi nhưng mà cái vô cực này hơi thừa ấy tí nữa một là cho con dây à, xì hai là kẹp ấy không hai là đánh reanta kẹp mà dây xì nhỉ ui Real đang cầm Jihin chứ. Ê, con Jihin này ngon đấy. Làm sao bú con Jihin này đấy nhở? Thôi lấy blue nhá, lấy blue mà đép trước anh em ạ. Hai cái nước mắt thành ra lấy thoải mái. Ok. Em tú xin. Nãy em Nam làm quả hũ bảy xoay ra đi thách đấu chó đỏ vờ cờ à. Rary mình thấy kiểu lúc thì nó siêu mạnh, siêu gánh luôn, còn nhiều lúc nó hơi đần thật. Nhưng mà con Rary cơ bản là một con kiểu đem sau ấy mình thấy ngon. Nó chỉ cần cầm một cái gọi là nói chung là mình nghĩ là nó cầm đồ gì nhở? không thật ra nó cần đanh để nó xả đạm rồi được nó cầm đồ gì cũng khỏe bây giờ cầm quỷ thư thì nó hơi cùi ngày xưa cầm quỷ thư thì ngon nhưng mà bây giờ cầm quỷ thư hơi cùi á mình đang muốn hách tiền ấy thành ra là mình muốn lên cấp cho một con xe rua quá kiếm bốn đấu sĩ với cả kiếm ấy luôn kiếm bốn đấu sĩ với cả một chút công nghệ luôn thì đẹp cơ bản sẽ thành giàu á mình rôn một chút đấy nhá mọi người con này à vậy đi ê một con đấu sĩ của em tú đâu ba đấu sĩ trung đần đấy trận này chắc là không tay món kia rồi cơ bản là mình lấy đấu sĩ rồi đần chưa ra ra bỏ mình kiếm một con à, xe rúa nó tầm này mình đánh win mình eco lên tám luôn cũng được khỏi phải ngoại binh nữa anh em ơi ngoại binh coi như là mình hách tiền thôi nhá xong rồi lên cấp đô này thua nhà level sáu à bịp nhờ ê lên cấp đô không phải thua là level sáu này à? con xe rua của em tú đâu che rua vi vùng gì cũng được rác gì đâu hết rồi ta à quên dead sai đâu hết rồi ta kẻ chê đâu rồi một hai ba bốn con đấu sĩ cơ mà nhở john gọi là hai mươi tiền mà lại ra được hai con zihin à hai đánh zihin nhở, zihin cũng được ấy chứ mid for hai cày đấy john không ra gì hết thôi mình nghĩ là từ từ đi cơ bản là lên được con zihin hai rồi thì từ từ à quên lên được con mid for hai rồi từ từ cũng được cơ bản là đang thua ấy khỏi phải rôn anh em ạ nhà này xe rua hai có heo hũ bảy năm ngoại binh ngon chết rồi đấy chịu chịu <coughs> không gặp nhà đấy à hai nhà ngoại binh gặp nhau chưa chưa kiểu hai nhà ngoại binh á một nhà đánh jihin à một nhà đánh di một nhà đánh renta đúng không nhà renta phải là jihin zone hết rồi bây giờ nhà kia lấy một con jihin nổ tạm trước à một nhà có vi đúng không thành ra trận này nhiều nhà bắt vi quá mình phải rôn vi sớm á một con vi một thôi cũng được thật chỉ cần một con vi một thôi không cần nhiều luôn á chắc là giờ bỏ ngoại binh luôn á anh em ơi ngoại binh tập này hơi đuối hả oh my god từ từ nhá cái này thì phải ngon đấy cái này ngon á hai hai hai hai quá là tuyệt vời luôn trái chơi sớm ngon quá anh em ạ nico luôn nè từ từ nhá nico luôn là bây giờ nico con gì gì hai không nhưng mà gì hai nghe nó hơi đuối nhở nghe nó có vẻ hơi hơi hơi bình thường hơi mềm á hơi mềm mỏng một chút á Nico con kia thì nó hơi bình thường thật nhưng mà kêu bản là bây giờ mình mình Nico thì mình giữ máu được luôn mình không thua giáp thiên thần với cả vút bẫy à không mình nghĩ là vút bẫy trước đi mình nghĩ là neko đi không rồi tí nữa cho con cá nút đồ nữa là đẹp hai kiếm hay là diệt nhở hay là giáp thiên thần với cả diệt mình nghĩ là cần diệt đấy tí nữa cần diệt mới đánh được nhà kia á. không có diệt thì nó hơi đuối á sang 17 em thuê quách trinh à thuê quách trinh cái gì đấy em cũng đánh gà với quách trinh cái gì đang thừa lu trần anh em ạ à. kiếm thêm một con xạ thủ nữa thì đẹp kiếm một con xạ thủ nữa mạnh đấy nhà nào cũng mạnh vậy nhà này có con mo cầm mấy dép gai cao tơ nhở cơ bản là trận này nhiều nhà bắt xạ thủ với cả đấu sĩ quá thành ra là mình muốn giữ máu luôn á không muốn mất máu vô nghĩa ơ sao nãy giờ mình để cát ly làm gì vậy ta đần chưa đần đấu sĩ hơi ít ấy nhở trông có vẻ bọn đấu sĩ của mình hơi ít á nhà này vẫn chưa nổ nè, ê nhà này vẫn chưa nổ mà hũ bảy à hũ bảy vẫn thể tham năm ngoại binh căng nhở nhà này thì nổ rồi thành ra là bây giờ có một nhà mạnh sẵn rồi đấy còn nếu mà gặp nhà kia cảm giác mạnh quá mình lắp lắp hai kiếm luôn cũng được á thì nó đổ tanh cho con à, con này ok chán em tú quá tưởng là xem nổ hũ men nhẽn à nhưng mà em tú bị ờ, nổ hũ lúc đầu quá thành ra nó hơi cùi ê con reri bắn đau nhở mặc dù là reri một cầm đồ của renta đấy ê mình phải kết liễu cái nhà này á hay phải kết liễu một cái nhà đi trông nó đỡ ghê anh em ạ đỡ sợ đấy em mới chơi mà mất máu giữa trận mà mất máu giữa trận không anh chỉ em giữ máu với à thì nói chung là mình nghĩ là để mà cải thiện được thì uh, trước tiên là phải kiểu uh, tìm hiểu á tìm hiểu những cái trong game trước kiểu như những cái cơ bản á như kiểu tức lợi tức này xong rồi khi nào nên roll hay là xong rồi sẽ kiếm kiếm một vài đội hình gọi là meta để mà gọi là chơi nó dễ hơn nhở phải nói làm sao các bạn hiểu nhở hmm. anh chơi đủ chính chắn làm người ôm nha chê xin cảm ơn à ok cái tuấn anh chê thì anh tú chịu vậy chê thì anh tú chịu nhà này đỡ vần hai ari ui nhà đánh bờ bui hay đấy vậy đi bây giờ mình cần con vi á không có con vi thì nó hơi hơi ấy hơi kiểu thiếu tanh ấy thật sự và mình cần con vi là được gặp nhà này đỡ vần có diệt thì mình chắc là thua rồi vừa lên đỡ vần hai thì mình gặp luôn mà Zin của mình chưa có máy móc nữa cơ với cả cơ bản đang kẹp lucian cũng làm lúc đó với cả mình không có con heo nữa có con heo thì con lucian kiểu của mình khỏe hơn một chút Jin hai vẫn bị đấm anh em ơi, đánh trông khổ chưa, trông cực chưa? Em Tú còn nhớ kèo đêm qua không mà kèo đêm qua là kèo à, top một à? Kèo top một là Đỗ Đoàn. Hi anh. Hi anh anh chè vừa kêu em qua đây vậy là anh chè còn yêu anh đúng không? Khó đâu, gỡ chè mới ọp vào mọi người. Nãy mình có xem gỡ chè một chút. Bây giờ chắc là mình lấy một cái đồ thủ luôn cá chê đó anh em ạ. Cơ bản là đồ đam cho Jin thì không có rồi. Ban đầu mình set up Seraphine ấy, à để mà Zone không ra, thành ra mình phải đánh luôn á giáp gai không giáp gai nhở thật ra lấy găng đi tí nữa mình cần cung xanh nhá không cung xanh thì hơi thiếu đam hoặc là kháng nhá lấy giáp gai bây giờ tiếng di của mình thiếu đam lắm mình lắp đồ delta từ sớm quá thành ra là bây giờ don hung ra dona di hin phải xoay qua di hin nhưng mà như vậy trông nó hơi đuối với cả don seravi á hơi cả đuối anh em ơi nhưng mà mình nghĩ là phải lên cấp á mình lên cấp mình roll một con xạ thủ nữa bài mình cũng khỏe được con này này trong túi sim có sẵn ú dây si à từ từ nhá dây si thì ngon nhá cho dây xi tanh đi anh em ơi tanh một chút ui ngập này là cá hai triệu rồi mình thiếu con vi nữa là đủ năm năm ấy đúng không năm cảnh binh đúng không thiếu đúng con vi thôi hello tuấn việt nhá đúng rồi chơi kèo xong top bảy xuống sổng chuồng đi ngủ đấy à chơi kèo xong top bảy đi ngủ mà có đâu hôm qua em túng muộn rồi gặp này chịu rồi người ta nổ hũ xong á hũ năm ngoại binh mạnh quá may quá thua một chết anh em ạ đẹp đẹp đẹp đẹp mình tham mấy ba vàng quá anh em ơi thành ra là chưa muốn bỏ hũ lắm thật ra là mình nghĩ là cũng có mấy con tanh này thôi nếu mà tí nữa bỏ thì bỏ con uh, uy lao đi thêm con máy móc vào nhở thêm con máy móc nữa mình chưa có máy móc thêm con ori xoáy xoáy một chút cũng ok phải cc nhá mua này đi cho cá ăn tanh anh em ạ cảm giác ở trên không có vi tanh nhá cá tanh một chút phụ nữa tấn công điểm yếu thì không cần cung xanh nè hợp lý đấy mình phải cần đấy cần á rất là cần luôn mình cần một con xạ nữa thôi là bài mình mạnh vi nè vi nè vi này ngon á vi này ngon á vi này ngon á phải vi á phải vi á phải là vi á vi thì cho nó blue tí nữa thật ra là quỷ thư cho con à, gì nhở quỷ thư cho con à, cho con à, con gì ta quỷ thư cho con gì nhở rary ở ờ, uh, rary thì ngon hơn nhưng mà đấy là câu chuyện của con rary nhá nhưng mình muốn con này lên trên quá thôi ở dưới đi như vậy tạm nhá chắc là trận này zihin ba hơi khó anh em ạ tại vì mình thấy có mấy nhà bắt cùng á nên là hơi khó bỏ đi tích tiền đi tí một rôn anh em ơi xuống mà roni anh em ơi tí nữa bỏ con uh, mid for nữa đúng không bỏ mid for đi là năm cảnh binh nè còn không thì mình bỏ hai con đấu sĩ ra mình kẹp năm cảnh binh với cả kẹp thêm một con uh, gì nhở kẹp thêm một con máy móc nữa đấy nói chung là tí nữa là chắc là mình bỏ bớt đấu sĩ á để nhiều đấu sĩ mấy con nó cũng tanh được á anh đấu sĩ phải có con siêu côn đấy thì nó hợp hơn có cung xanh rồi mà bắn cảm giác vẫn vẫn không vào máu mấy nhở nhưng mà chưa nổ được thì hơi nguy hiểm anh em ơi vũ của mình có một trang bị nữa cơ thành ra là thèm quá thèm quá bây giờ bỏ đi thì nó cũng tù cái gì đây đồ của ai đây không nhặt đồ à, à đồ của ai vậy ta em quay lại rồi <laughs> người ta nghỉ rồi em mới quay lại đây à, không sao anh chú vẫn ổn thật ra là nãy blue mình cho con cáo cũng được nhở sao mình lại cho con vi ta đần đấy đần đấy thôi cho ăn máu đi tí nữa mà tí nữa mà nổ hũ xong thì bỏ con này bỏ con này đi này thêm con này vào là năm cảnh binh năm cảnh binh xong rồi cho một con uh, ori nữa là đẹp ori á nhá nhưng mà bây giờ phải nổ hũ đã mà muốn nổ hũ mình nghĩ là phải v hai á còn không gặp phải này yếu thôi zin hai trông yếu nhở kháng hiệu ứng nè găng à bàn tay à bàn tay với cả máy chiếu hoặc là tim băng với cả bốc đồ tim băng với cả bốc đồ trông nó hơi đần bây giờ mà rôn rù rù đây là con cá hai thì sao nhở em chính là đường thế xí điều <coughs> mình nghĩ là bàn tay đi bây giờ phải phải phải phải ấy á phải nổ đã anh em ạ bây giờ mình phải nổ hũ trước anh em ạ không nổ hũ được là mình đi á mình nghĩ là chiếu bên này nè là đẹp hơn hello anh dài hello con trâu nhá nhà này dây sim một với cả mình né được tim băng ở đấy không biết là win được không Ui né được kim băng mà nó vẫn chạy ở đây nhỉ khó chịu nhỉ nhà này seraphim ăn đúng nó crit phép à căng vậy nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được á seraphin kiểu không có đồ mana với cả mình chiếu rồi mà thua nó thì hơi nhái cố lên à, ok chắc là win rồi anh em ạ bài mình có cả hai rất là khỏe đấy tạm tạm như vậy đã nhá tạm tạm như vậy đã tối nay bận đi dự tiệc nên không xem được rồi à dự tiệc gì đấy như vậy đi một cái đai máu à một cái đai máu à dây xì ấy này anh em ơi từ từ nhá bây giờ bỏ con này ra cho con này vào con này vào là năm cảnh binh cho tạm con này quỷ thư đi cũng được chiếu chiếu này đi ừ. nhà này ba cốc à gian đun nó cốc à kinh đó mến thường một con đấu sĩ đúng không ừ. tại vì bây giờ mà đánh bốn xạ thì phải bỏ bỏ bỏ cả ấy ra bỏ máy móc ra nên không được anh em ạ mình nghĩ là bây giờ cần bui thêm tanh thôi với cả dây c hai nữa là bài mình khỏe đấy tại vì cơ bản là mình có tấn công điểm yếu rồi không sợ ăn mo này lắm nhưng mà tanh mình hơi yếu á vi một các thứ một bùm ok p hai là khỏe em tú hát xong mọi người để mọi người bảo đừng hát nữa đi à <laughs> hát nữa à? hát xong rồi mọi người bảo là hát tiếp không <laughs> cho con cá này ăn đi nhở mình muốn cho anh ta quá gary thật này vừa mới ấy xong em ạ vừa mới ấy xong vừa mới lên xong thì món dairy này chắc chắn ngon hơn thì nữa hy vọng là có một con ấy đi có một con à, gì nhở có một con gì nhở có một cái biến xạ thủ đi nhà này mình không chiếu được mà người ta còn chiếu được mình à khó vậy nhìn nhìn nó khó vậy cái thế nó khó vậy cho con heo đi từ từ nhá người ta chiếu được mình hơi ghê á mình bây giờ cần thêm một cái xạ thủ nó là bài mình đẹp á thật ra năm cảnh binh có cần đúng nhở tại vì cơ bản là năm cảnh binh bây giờ nó chỉ gọi là bút cho mấy con cảnh binh thôi mà bây giờ trong những con cảnh binh của mình thì có con jc với cả con à, Catlin gây đam được con vi thật ra là cũng gây đam được nhưng mà nó không cần tốc độ đánh lắm á nó chỉ cần gọi là quẩy quẩy thôi thành ra là bây giờ một là nhặt được cái ấn cảnh binh hai là nhặt được cái không có à. dây truyền tanh không hay là lấy thêm chiếu hay là lấy thêm chiếu mất chiếu rồi dây truyền hoặc là thông đạo à cuồng đao cuồng đao không hay là sojin sojin cc cuồng đao mình nghĩ là lấy cuồng đao ngon hơn đấy <laughs> năm cảnh binh toàn là mấy con thường mà mi, trông đần lắm vt nghĩ là không cần năm cảnh binh lắm <laughs> dễ hơn là ao tốt nhé nhé à. cho em tú con v hai đi v hai là dãy được thật Victor này không ra chiêu được thì bỏ phải cho ăn rồi cuồng đao bây giờ cho con nào nhở mình nghĩ là cho con jc thì ngon đấy cơ bản là con jc nó bắn được còn không thì cho con này cho con này thì nói chung là cũng được nhưng mà mình thấy không ngon lắm đâu nếu mà jc hai thì cho jc nhá <clears throat> cho jc trước mặt mấy con đam đi gặp nhà này thì nói chung là con kia ba à, thật không nhà này mạnh quá chắc là mình thua anh em ạ lulu ba với cả con mo cầm giáp gai thật ra là nó cao tơ nhiều quá xong rồi còn cầm thêm cái diệt nữa cơ bài mình sao không đủ đam ui con gì hi đúng kiểu cao tơ bọn thuật sư luôn á bắn xuyên chết được bọn đằng sau ấy là win anh em ạ hợp lý nhá em tú dậy ngay, em tú dậy ngay, trận này cố vào tốt cái năm cảnh binh giờ chưa ngon bốn đấu sĩ ngon hơn à bốn đấu sĩ em tú vẫn có bốn đấu sĩ mà trận này cố mình nghĩ là giấy top bốn là được tại vì nhà này top một rồi tại vì nhà này năm mọi binh đó người ta nổ hũ được anh em ạ người ta có hũ đẹp quá đấy mình để người ta phá cái hũ xong rồi người ta hũ đẹp luôn nhưng mà dôn cố nhá dôn khi nào được con v hai dừng anh em ơi dây c hai à nhưng mà Jerry nhiều đam thế Jerry nhiều đam quá mình đang tính đổi đồ qua cho con Jerry à con Daisy nhưng mà thôi mình nghĩ là không cần đâu mình nghĩ từ từ đi anh em ạ đổi đi tại vì bây giờ cơ bản là một con hai sao mình cũng dãy ui hỏng rồi gặp này này người ta để con uh, con ta lông uh, chọc thẳng vào đầu mình rồi để chọc như vậy chắc là mình thua đấy thua ít thôi là đẹp mình quên là có cái nhà sát thủ luôn á từ từ nhá chết con ta lông rồi nhà hết đam rồi đấy hai hai hai cả hack được một đồ luôn lại quỷ thư à quỷ thư thì hơi thừa dê dê yeah. hết được một cái đai máu nữa không lấy cái giáp máu cũng được không được à không được thì thôi vậy bỏ ra đi thêm một thuật sư được á ừ, cái đấy mình biết rồi thật ra là thêm con gì cũng được thêm con gì năm tiền cũng được chẳng qua là nãy mình thấy con jerry đang ngon á thành ra là mình để thôi còn không cho han cá nuốt nuốt cũng được anh em cho han cá nuốt nuốt cũng được rồi cho dây xi xuống dưới là đẹp mà sớm ấp ranh mà vào tốt vất vả chưa á cơ bản là lúc đầu em tú mất cái mất cái chuỗi á thành ra là hơi khó mất cái hũ á xong rồi nhà này kiểu nổ hũ xong rồi bây giờ nhìn nè cảm giác chả ai giết được luôn á đây thành ra trận này mình nghĩ là top bốn là thành công top ba đi trận này top ba giờ dôn được con vi hai con này hai dãy được á thì có nguy cơ được top hai nếu mà dôn được hai con đấy hai sao không có nico à vi hai vi gì thích nhỉ? lên một con gì đấy thuật sư này thật ra thuật sư một chút nó cũng chả để làm gì á mình nghĩ là hai ăn cá còn ngon hơn á thật hai ăn cá ngon hơn một ngày một ngày hạ nội buồn phượng hồng khi con vương hắng không kéo con cá qua đây được kịp nhờ cơ bản là con cá này mình nghĩ là kiểu gì cũng chết luôn á thành ra là không kéo qua kịp cho con à, cá hay là con nào nhở từ từ đi cái gậy này mình chả biết nó gian đun mà được gì á nhiều khi con cá của mình hack được một đồ á rùa rùa hack được một đồ á hay cố được cái top hai đẹp nhá đai máu nữa một cái giáp máu đi giáp máu đổi qua được con vi đẹp nhở vi hoặc cá thì đẹp á sao mà em nam sủa được alo à nhà top một ừ, nói chung là không sủa được nhưng mà trận này em tú vào top rồi jerry à jerry bây giờ bắt lại không chắc là mình đổi nhở đổi giáp máu đi đổi cho con cá nhá con cá của mình nãy giờ nuôi cũng khá là nhiều rồi á cho con derry vào đi cho con derry qua đây đi bắn cho nó lâu mình nghĩ là quy định nhà này đấy cơ bản là người ta cai sam một với cả renta một với cả con à, gì nhở với cả con cá ống một con cá của mình nãy giờ nuôi tanh nhiều ấy thành ra mình nghĩ là tanh được đánh được thì là win được ông này chắc kiểu đánh tình huống á tại vì tại vì con đỡ vần của ông này đồ không đẹp lắm rao vừa rồi win được mà bây giờ lại thua à why từ từ nhá sao lại thua vậy vừa rồi win mà ra, thua đâu này thì mất tỷ lệ top hai rồi cho hai cá thì lại win dây xì nữa jerry gặp mẹ này nói chung là cũng chả gây đa được bao nhiêu á thật mình nghĩ là chiếu thôi nhá đép được bao nhiêu thì đép nhá cá với đi hai có thể sủa được à sủa chứ nói chung là khó lắm cho dù là lên hai sao thì nhà này cũng cũng cũng mạnh mà nhà này cơ bản là nổ hũ xong rồi người ta đánh năm năm ngoại binh nãy giờ bao nhiêu rào nữa thành ra là người ta hack được nhiều lắm hack được item không còn cá hai hack đồ nữa đấy còn gì không giết nổi con cá nữa cơ mà Đau. bây giờ mình cố đép nhà này đi xong rồi mình sẽ được top hai đấy lấy được con cá hai nè xẻng thì biến pháp sư chả cần nhở lấy cá hai đi xong rồi rùa rùa đép vào nhà đấy một rau xong rồi nhà kia đấm chết là mình top hai được hợp lý chưa hợp lý chưa top hai là bú nhá mình nghĩ là top hai trận này là thành công rồi nhà này chịu á không có cách nào ăn được hết á may là còn dô được con dây c hai dậy dãy một lúc ấy chứ v hai nốt đè v hai nốt đép nè không ra được nhờ không ra nốt được con v hai nhở bây giờ blue này thật ra là có đổi cho con gì ngon hơn không mình nghĩ là chúng chả có con gì ngon hơn hết á mình sẽ cố gắng xếp nhà này để win nhá mình sẽ chiếu chiếu nhưng mà lại không chiếu được victor chỉ chiếu được kaisa với con đờ vần với cả con cá thôi nhưng mà mình nghĩ là mình win được á tại vì nãy mình để con cá bị đam trước ấy thành ra là tay của mình hơi lủng ori xoáy tốt nè với cả gặp bóng kiểu gì lúc nào nó cũng yếu hơn một chút đấy thành ra là mình win được round này chắc là top hai rồi à, ok top hai trận này thôi anh em ạ top một thì chịu nhá nhà kia mạnh quá rồi người ta cũng là năm ngoại binh á thành ra là mình chả có cách nào ăn được đó thua vậy top hai vậy top hai vậy hello thu trần ừ, nhà kia hack hack item nhiều quá chịu rồi anh em ạ top hai thôi người ta cơ bản là ra ra ra ra năm ngoại binh sớm với cả người ta có hũ đẹp quá hai bảy máu nè ui nhà này đánh hai cây xa à nhà này muốn cây xa ba à chấp mà chấp mà <laughs> đừng win đấy lõi vốn đi anh à. em tú quen biết gì ai đâu mà lõi vốn mọi người nhưng mà này bỏ cây xa ra để luôn cây xa ba nè cũng hay phết đấy chứ còn đen phết nhở còn đen à hay đấy hay Ê, hay là bây giờ mình ép ép ông cho ông khỏi còn ten không tại vì kiểu gì tí mình cũng thua mình đừng cho ông ấy nhở đồ ấm tố crit phép à crit phép cho con nào nhở kiếm súng này đồ này cho con dây thì đẹp à quên cho con jerry thì đẹp ê mình ép ép cho ông khỏi luôn ra không ê từ từ nhá cái này không cái này không thử mới biết được chứ à nhưng mà bây giờ cơ bản là người ta không đâu biết mình là ai đâu mọi người thành ra là thử cũng khó chắc là mình cái này á <laughs> cho người ta hiểu cảm giác mà khi mình ờ, cũng đang dô năm tiền ba sao mỗi người khác ép ép không người ta tám con là kiểu gì cũng ra à để mình giả vờ nhá cái star ba không biết một mình cân hết được không nhỉ <laughs> một chút gọi là đòn không một chút đòn không xe du hai di nữa à di hin làm gì nhiều vậy xe du hai cho cá ăn đi ê hay là cho di cầm đồ nhỉ thôi di cầm đồ phế lắm em ạ ông không ấy rồi <laughs> vậy thì hơi khó chăm tú anh em ơi u <laughs> uh. chịu rồi thua vậy xin đi à không xin không xin nhưng em cũng làm thế hả xin thì mọi người người ta cũng ấy mà người ta cũng cần điểm mà thôi chịu anh em ơi cái xa hai mình còn thua đấy bây giờ còn cái xa ba thì chịu đấy, bùm ui tưởng chết kìa chịu điên <laughs> cái xa ba nó ghê quá không làm được cái gì á phế quá cái gì cái gì cái gì lại lại á à, gấp chè lại thì chưa mà 32 điểm mà bây giờ một trận top một nữa là lên không để đánh trận này top một khác trận top một nữa cho nó lên rồi nghỉ anh em ạ à, okay. rồi đánh nick khác nhầm cấm khỏi trang gần lên rồi ép ép anh à thôi mọi người nói thế chứ người ta cũng cũng cần cảm xúc chứ lúc mà mình đánh mình lên năm vàng ba sao ấy, có người ép ép mình khó chịu lắm thì ra là thôi anh em ạ em cũng làm nên là siêu phẩm mà kiểu cái gì thế là cũng là cái thế thắng rồi đấy nhưng mà cơ bản là con trai ba nó ghê quá mà đấy ví dụ mà làm con cả ba thì chắc là một win thật đấy chứ cá ba kiểu cơ bản là nó không có tụt đam hết cả team á con uh, cây ba với cả con gì nữa không thật ra lúc mình chỉ nghĩ là con galio ba là con mạnh nhất galio ba nó sắp trên cần đồ á còn con gaisa nhiều khi nó bay nó phải cần chia tia ra thành ra là ví dụ mà tem kia nhiều nhiều chết á thì con gaisa đam nó chia ra từng con á thành ra nó không mạnh lắm lắm lắm đi phun cao thủ mình nghĩ là một trận tốt một là lên rồi hello cúc bảo nhé hello mọi người nhé chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé hi hi hi hi theo mùa sang lá xanh đầy mà chậm lại một chút hương thơm theo hương hoa ừ. mười cái vứt rồng thì win à nhiều khi vứt rồng mình nghĩ là cũng ờ mười cái vứt rồng thì win á còn một hai cái thì thua mười cái bút rồng thì ông đấy mười cái ấy không mười cái bút rồng thì ông đấy mười cái gậy à, gậy gì nhỉ cái gậy xuyên dép là gậy gì nhỉ gậy thống khổ à không phải cái thống khổ là cái gậy một nghìn hai trăm năm mươi tiền cơ còn cái đồ còn cái đồ xuyên dép trong năm năm là cái gì nhở mình nhớ là có một cái đồ xuyên dép mà mà, mà hết hai nghìn mấy trăm tiền á hai nghìn mấy trăm vàng á không biết là đồ gì cần em là diễn viên cho khung mà cần cần rất cần diễn viên cũng được nhưng mà cái bà phương anh này có thực sự là là đang rank kim cương một hay là cao thủ cũng vậy nếu mà cao thủ thì vào nhưng mà làm sao để top một thì anh không nói đây để em tú làm luôn chứ em tú không muốn nói nhiều á nói nhiều nó mất quan điểm người ạ à. chắc là lấy kiếm đấy mọi người nhiều nước mắt quá nhiều nước mắt thì mình nghĩ là khả năng đánh phép nhiều lắm thành ra là mình lấy kiếm đánh đam đi với cả dạo này mình thấy ở ờ, trượng hư vô ừ trượng hư vô đúng rồi trượng hư vô cái đồ xuyên giáp đấy mình quên cái tên anh em ạ triệu huvo chuyên giáp trứng ba này ngon nhá mình thích cái trứng ba này vô cùng luôn á kiểu một là ra ngoại binh hai là cái ấn để mình đánh win trick luôn với cả định hình bài từ đầu luôn á đánh sướng anh em ạ còn mấy cái trứng mà kiểu hai mấy á phải đợi nó hơi lâu cao thủ rồi à. hết trận em tú với cao thủ ừ. tháng phép à huyết kiếm à một chút huyết kiếm không kèo vừa nãy không anh tú à kèo vừa nãy không mà không không cần nói chứ thôi á kèo mà nãy nó không, không có gì á darius hai à ừ. đột biến này hay á nhưng mà thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi một là ngoại binh hai là không có gì cả một là ngoại binh hai đột biến nhá nói chung là cái đột biến này ngon nè một là ngoại binh hai đột biến thôi ngoại binh thì tỷ lệ tốt một nó cao hơn thành ra là đánh mấy cái bài mà Darius Darius nó gì gì quá hai đầu thủ lận nào hai mảnh đồ thủ cay bọn hắc tinh vờ cờ à thích chứng hai mươi sáu cơ có đâu có bao giờ nổ được đâu mài dao à mài dao thì đánh gì ta bom khói đánh talon à talon chắc là thôi nung chảy thì đánh được nhiều mài dao thì thật ta đánh cv iz à nhưng mà cơ bản iz đánh chén quá đánh kiểu nó không carry được á là cái nung chảy nhá mọi người ơi nung chảy đi nung chảy vậy mài dao thì dễ đép hơn đấy cơ bản là mài dao đầu game nó có một bốn mươi đam mỗi con đấy thành ra là mạnh còn cái nung chảy thì về lết nó mới ngon cơ về lết cơ bản là nhiều con đấu sĩ mạnh ấy thì được mài dao đánh johnny à có đồ jonel nè giáp bên thần với cả ba tia nè tính ra là bản bản jonel mình thích phết đấy chứ đánh jonel kiểu gì nó đã chém nhìn sướng còn không thì đánh ờ, còn không thì đánh saco cũng được saco cũng khá là ngon uh, từ từ nhá cái này cần á cái này cần á ngoại binh mài dao đánh chi à mài dao đánh chi là cái gì đấy thề luôn á lần đầu tiên luôn á lần đầu tiên trong cuộc đời này luôn á thề yêu thực sự á yêu thực sự á đáng yêu gì đâu á thì nếu khi nào có gp á thì mình dùng cái ấn này sau nhá còn bây giờ cứ để dành đã anh em ạ để dành đã Ừ, mày ra đánh truy năm mê cũng được nhờ ờ ha mày ra đánh truy năm mê đánh đỡ vần cũng khá là ok ấy mình quên mất á nhưng mà cơ bản là mình lấy lấy mất rồi mấy cái lung lung lung chạy à lung chạy mất rồi nhà này bốn chết à ê ghép được con uy lao nhở nhưng mà nhà này có ấn đấu sĩ luôn rồi người ta xài ấn đấu sĩ luôn thì khó quá ví dụ người ta chưa xài ấn ấy thì may ra cố lên ừ hay bài mình level ba mà đép được một chết ngon quá nhở hợp lý thế hợp lý thế đáng yêu bình bình cái gì vậy ông có talon hai với ac hai không cái form này mình nghĩ là đánh ac ngon hơn nhưng mà bây giờ lại là nấu sĩ ờ lại là nấu sĩ thật ra là tí nó đánh xạ thủ cũng được ping ping <laughs> ping ping ping đấm một cái đầu ông ping ping ping ping ping ping với chúng tôi trận này phải làm cái hũ sâu quá không có được là gọi là nhảy nhớ trận trước nhá em tú bú mạnh có neko một trăm phần trăm nổ à chả nổ vội bây giờ bán đi cũng chưa thích tiền được nhờ nên là thôi có nico thì nó hơi thọt nhưng mà bù lại thì nó mình chắc chắn nổ anh em ạ trận này cơ bản là mình có nico với cả có cái kia nên thành ra là mình sẽ không đánh đột biến đâu anh em ơi mình có thể đánh cv hoặc là ir hoặc là đỡ vần á hoặc là di hìn di hìn nhà này quá mạnh nhà này quá mạnh nhà này quá mạnh thật ra là nhà nào cũng mạnh rồi ui lobby này đánh sướng nhở kiểu nhà nào cũng mạnh ấy nhà nào cũng bỏ chết vào đếp á đánh sướng vãi ra năm ngoại binh top một luôn à, tí nữa đi chợ một con gp không về mình dùng ấn nhá ui gặp mà này giống mình đét được một chết nữa nè hợp lý nhở cố lên con lulu đừng búp là được con lulu búp thì mình không đét được đâu lulu không búp là được ok nhưng mà nhà kia bù lại cũng hách được ba tiền ui một rau ba tiền à cái ông ỉa chảy này hách tiền ngon á bú chưa là bú vội <laughs> lại đưa đồ cho nghiện rồi à cần á cần á giải tỏa cái em đây cô con midfor ra con gp em đây cô con midfor ra con gp với sải ấn là năm ngoại binh luôn á không biết làm thử đi <laughs> nữa nữa đòn nữa tưởng bảo đi cô con midfor bán đi tích mười tiền thì còn nghe được chứ bây giờ lên mấy con này hai thì liệu có mạnh quá không khá là mạnh đấy cơ bản là mình khá là mạnh á hmm, lên con uy lao hai bây giờ cơ bản là con uy lao mới được búp gặp nhà này thì nói chung là vẫn có thể thua thôi nhưng mà gặp nhà này à không nhà này thật ra là có cái khổng lồ mình nghĩ là vẫn thua đấy cứ lên đi mà đép anh em ạ cảm giác lobby mạnh quá mình nghĩ là lên được á lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi chết rồi nhà này yếu thế nhưng mà mình để con ờ, queen lên đầu ấy không biết là có lo được không từ từ nhá giết chết con catlin trước đi cho nó đỡ ghê anh em ạ à. con catlin của mình nhiều khi giết được á nhưng mà này bren hai à biết ngay mà nhà này sao tự nhiên có một nhà yếu nhờ mình tưởng nhà nào cũng mạnh thôi nhà này đang một trăm máu luôn mà làm tí top một một trăm sao không anh à được khang trần ơi cảm ơn khang trần nhá <laughs> nhưng mà sao nhà này yếu thế tính ra mình xếp con queen lên counter luôn á tự counter đối thủ à nhà này sao không úp năm đấm mình đi nhà này cứ mềm mềm mỏng kiểu gì á gp không có gp luôn à? vậy thì mình lấy cung vậy làm cái cung vậy cung hay là găng nhỉ anh em nhở lấy găng thật ra là ba tiền ngon hơn á bây trận này phải lại làm năm ngoại binh rồi cơ bản lobby mạnh quá mình thấy có nhà nào yếu đâu nhở tự nhiên lòi ra cái nhà đấy anh em ạ mình cũng muốn đẹp chứ đúng không nhà này cơ bản là ở trên thì ai mà để ý được mà bây giờ ở trên thật ra là bài người ta cũng mạnh cơ không yếu đâu cơ bản là con Kathleen của mình bắn một phát chết con này luôn hay sao á khó em tú quá tham lam rút nát nè ngon chưa nổ vũ sớm mà lobby vậy kêu mạnh là mạnh mà mọi người bà em tú yếu mà bà em tú đâu có đấu sĩ gì đâu bà em tú phải có đấu sĩ cơ mới gọi là mạnh u nổ hũ để ra con này anh em ơi từ từ từ từ từ từ ok he he he he he he nổ hũ để ra con này anh em ơi he he ok lại đi à lại vội chứ bây giờ mình nghĩ là ấy được rồi nè bây giờ kiểu thắng thua cũng được mình cần tiền thôi với cả mình giữ máu nhá ui nhà này con vi hạ à nhà này con vi cầm đồ này thì mình thua hộ à bên mình win hộ <laughs> vgl thật ảo chưa em tú tính toán em tú gọi là magical nhà này chắc là mình đét được một chút đấy đét được một chút đấy đừng có bắn một con rác ui con rác sắp chết rồi bắn một con khác thì được thêm chết nữa không ê được thêm con sinh kỳ là đẹp nhá hợp lý thế nhưng mà ra sau có có thể là phải bỏ con Catlin ba ra rồi đấy à quên Catlin hai ra rồi đấy Catlin hai của mình lực quá <laughs> ông này gì game rùa à chưa biết rùa ở đâu đấy người ta thấy cái cái hũ gọi là có một tướng ba vàng thì mình gọi là <tsk> để cho nó nổ ra con gp rồi mình biết có con gp rồi cơ bản là lobby này không ai bắt gp cả thành ra là cái việc ra gp của mình nó dễ hơn mấy cái đấy mấy cái đấy kiểu cơ bản mà anh em à nhà này đòn à nhưng bây giờ mình lên con này hai rồi mình đòn lại được không ta À, người ta để chó ghét ở ngoài rồi anh em ơi. Để chó ghét ở ngoài thì em tú khó lắm. Tôi cứ để năm ngoại binh đi bây giờ người ta để cho ghét ở ngoài thì em tú chịu rồi cố lên bên kia ơi cố lên hay từ từ nhá người ta có đột biến kết liễu anh em ơi con đét sai lo được không phải lo đét sai ạ ông phải lo á con đi lao hai khỏe quá chắc là mình win rồi giận đấy nhở nhốt lại vẫn không được anh em ạ cơ bản là người ta có có có có ít chết quá người ta có hai chó khác đấy thành ra là người ta không phải bỏ chết vào nhưng mà bây giờ đánh năm bọn binh thì bắt buộc mình phải úp cấp rồi không làm gì được ấy chứ cảm ơn cảm ơn ngọc minh nhá cảm ơn ngọc minh tặng sao cho mình nhá không sao anh em ạ mình nghĩ là vẫn chỉ là một cái tiền đề để mình à, mất đi gọi là năm phần trăm top một hơn thôi được đấy ông này hay đấy tí nữa tôi ôm chó ghét của ông lại cái tôi muốn đăng ký người ủng hộ à, à. à. <laughs> ok ok cảm ơn à, cảm ơn à, gì nhở em lộn bách đo đồ này là zeke thôi mọi người nhở chắc là trận này làm cv nhá nước mắt nào nước mắt hơi thừa kiếm nhiều thế vậy là phải một cái zeke rồi đấy một cái zeke nhá vào xem trễ mà đọc cái cap xong tự hỏi em tú chờ anh nào chúc em tú like vui vẻ nha có chờ anh nào đâu có chờ anh nào đâu <clears throat> zeke mọi người chắc là zeke nhở đồ này có lắp được cái gì khác đâu nhà này có họ con chó gác đấy thành ra là không phải bỏ chết vào sướng đấy dè kè luôn đi mà đẹp hay là lắp đồ luôn không giáp bên thần không tí nữa cung xanh này tí nữa một cái cung xanh bây giờ chắc là phải lắp một cái giết giáp bên thần á hay là tim băng ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta một cái một cái kháng hiệu ứng cả một cái cung xanh thì mình thích nhất còn không thì làm cái giáp thiên thần thì cho con iz hoặc là zinix cũng được tạm tạm đi chơi ngoại binh mà rén anh em qua kênh khác đi à rén cái gì chấm hỏi cơ bản là bây giờ lobby mạnh thì phải cho tướng vào đép chứ bây giờ biết sao mất cả năm ngoại binh thì năm chết thì nó cũng mạnh mà người ta không biết chơi mà người ta không biết đòn mà có phải là do do gọi là ấy đâu ví dụ mà lobby gọi là một hai nhà đòn ấy thì mình còn bỏ tướng là được đây tự nhiên mất máu an quá nó cũng gì gì á thôi mua con này đi blitz đi blitz kéo kéo về nhiều khi đét được hơn á bò à? bò ra tầm này thì thật ra cũng chưa cần chắc là mình thích tiền thôi anh em ạ thôi không xem ông này nữa ông này non quá hơi non hơi non một xíu đánh win trích đi á mình nghĩ là lưu vẫn được mà cơ bản là cái hũ hũ của năm ngoại binh á nó nó nó x ba hũ của ba ngoại binh mà thành ra là mình nghĩ là vẫn ok á nhà này thì nó lấy gì đây nhà này thì lấy gậy hoặc là lấy nước mắt đúng không nhà này phun vệ sĩ à sáu vệ sĩ hay là năm ấy bốn vệ sĩ à à hai con bobby anh em ạ rồi sao giết má bốn vệ sĩ rồi hai sao không sao giết má đầu đấy phải cần cung xanh nhá không có cung xanh tí gặp này này đấm nó nguyên nhà đấy rất là cần cung xanh luôn đấy năm ngoại binh toàn đồ ông này đỏ và cờ lờ à, nữa rồi có mỗi cái bốc đồ thôi mà em nổi mỗi cái bốc đồ bo kêu đỏ chịu mài dao ở trận này ra mài dao nhiều đấy nhưng mà chắc là mình lấy lá chắn thôi nhở lấy thêm một chút tanh đi mài dao không à mài dao trận này mà đánh chi năm mê thì đẹp luôn đấy chứ úp cấp nhẹ hai cái đau sau tự lên hay làm kháng hiệu ứng trước không không kháng hiệu ứng trước tí nữa không có cung xanh mệt lắm nên là chắc chắn là phải cung xanh trước cung xanh trước rồi tí nữa lắp cái gì lắp thật ra là tí nữa có thể lắp tim băng hoặc là lắp thú tượng tay cũng được nói chung là mình nghĩ là tí nữa năm binh thì nó nhiều đồ lắm tầm này thì chưa có thôi đỏ mà lo ăn à hơi lo một xíu cho em tú lo một xíu hơi lo một xíu thôi là mũ mười hai xong top một từ dưới lên à mũ mười hai à mình mà có một trăm mình mà có một trăm ba mươi lăm máu thì hũ mười hai thật đấy chứ nãy win nhà này quả xàm quá thật mình không nghĩ là mình win được luôn á mà kiểu con cát linh hai nó mạnh quá anh em ạ quả đấy biết thế mình nghĩ là mình cho con Catlin một Catlin hai vào cũng được nhưng mà mình nghĩ là cho con Ulau một thôi con Ulau hai cơ bản là bản này nó mới mới búp á thành ra nó mạnh quá siêu mạnh luôn á xong rồi bây giờ mình gặp này lại chắc là mình thua nguyên nhà ấy chứ không ép được con Blitz ok ui được một đồng nhá coi như là ăn ủi một chút nhà này level sáu ấy đép được hai chết à hợp lý đấy nhở đép được con Blitz với con gì đấy con Echo à ngon ơ con Echo đây mà vậy đép được con gì ta à brand à ok được nhặt đồ trước luôn nhá mình nhặt cung đấy anh em ạ không có cung lắm tú đi á kết bạn zalo à no no cung con vi cầm thì hơi khó đấy hoặc là mình nhặt tiến công tiến công cũng được nhưng mà mình phải cần cung xanh trước nhặt cung xanh trước đi anh em ơi tiến công trước không phải tí nữa không có cung xanh cũng khó nổ lắm cung xanh đi làm mà có cung xanh đi ngu nghi mùi tham hũ là cút lắm mà tham hũ gì đâu mọi người tầm này năm mươi ba máu với cả đang đang hũ bình thường mà chả cút đâu cơ bản là tầm này mình còn nhiều máu mà khi nào mình hết máu mình mới ấy chứ khi nào mình hết máu mình mới bỏ hũ chứ còn tầm này có gì đâu phải bỏ mọi người ai <laughs> zalo lắm mà có đâu có zalo đâu u uh, một cái xẻng vàng à thật ra là vừa rồi không cần xẻng vàng bây giờ vẫn có à hợp lý đấy nhở yếu thế tròn vi ở đép cũng được này khỏi phải lắp cung xanh tầm này từ từ thôi có một cái yến có một cái biến tiến công rồi đúng không thành ra là bây giờ mình hủy được một cái kiếm rồi tí nữa mình chỉ cần gọi là một cái găng nữa là bạn mình có cung xanh với cả kháng hiệu ứng xong rồi làm thêm một cái đai máu nữa là có re ke luôn cái này làm thịt băng tí cho eco cũng ngon ui <tsk> vẽ hết rồi đấy em tú vẽ hết rồi đấy cho nó kiếm đi con này chắc là cầm nước mắt đi nhà này hai vi à nhà này vừa rồi mà lấy được con vi thôi chứ lên vi hai vi hai cầm ba tiền nó hơi đần nhưng mà tầm này thì kiểu vô địch luôn cầm hai đồ tanh kia thì ai mà giết giết chết con heo nữa thì đẹp ui con heo ném được chiêu rồi cố ê không ai đem một con heo nhỉ anh em nhờ con heo kìa xong rồi đem gần chết con heo rồi đem qua con eco à đấm phun nhèo quả này hơi đau bốn mươi máu à bốn mươi máu hơi gì á mid for hai lì thêm một rau đi lì thêm một rau đi lì thêm một rau nữa nhá lì thêm một rau nữa xong rồi nổ là đẹp ta ta ta ta ta ta hết máu phải dôn vội à từ từ rồi dôn mọi người ạ tí nữa rồi dôn mọi người ạ chưa cần dôn đâu từ từ thôi bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi nhà này là bài chắc là mình thua thôi nhưng mà không biết là đép được chết nào không ấy chứ cho nó cầm cung xanh nhé chắc chắn là cung xanh rồi đấy đấm rùa rùa đấy con lulu tí lại búp này xong rồi con con vách đạo giáp này pha này nguyên nhà thì đau nhá ui đau đấy hai mươi sáu máu à đau nhở mấy ông này đấm đau nhở ông này chó ghét hai rồi có ấn này ở ngoài luôn à căng đấy vi cho cầm bốc đồ xong rồi không không lắp được ấn đột biến nào phải nổ ấy phải nổ ấy mai đánh bbe không pro à phải đánh nhé mai phải đánh nhé xin em đừng dù mình nghĩ là phải roll qua một chút đấy mà nổ anh em ạ cookie hai à cứ lên tạm đấy nhá kiếm thêm con lucian nữa là mình nghĩ là nổ được á mình nghĩ là tí nó kiếm thêm con lucian thôi là được bán tạm mấy con này đã với cả bỏ bớt ngoại binh ra đúng không bỏ con queen ra nè gậy à lần na để lại này cung nữa à găng à quần đao u uh, từ từ nhá ban lucian hợp lý đấy nhưng mình phải nổ đấy thành ra mình bỏ bớt ngoại binh ra trước nhá anh em chợt về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ như đang mơ mơ em ngày nào bỗng hoang sơ tí nữa kháng hiệu ứng này nhưng mà bây giờ phải nổ trước đã anh em ạ để xem gặp bài nào ấy nhá mạnh đấy nhà này mạnh đấy phải lắp đồ một chút mà đép anh em ạ nhà này mạnh lắm anh em ơi ui đống đấm nguyên nhà phát nữa đấy nhà này thật ra là dầm này mình dồn ở đây thêm cũng chả có gì để nổ á có nổ được không vậy đau đau đau đau mai có BB hãm tú à tối nay là cập nhật nó xong rồi mai là chơi được mọi người ạ nhà này nãy thì phá mình một cái rồi bây giờ thì đấm mình một quả đau nguyên nhà còn 13 máu thực sự là chơi được không vậy khó thế cảm giác càng lúc game càng khó hơn nữa vi à cho con vi vào chắc là nổ anh em ạ mình nghĩ là cho con vi vào chắc là nổ rồi nó con này hai không iz này ba đấu sĩ à mình nghĩ là nổ được á tại vì các bạn là nhà vừa rồi mạnh quá thôi ui gặp bài này kinh đấy Đúng sợ nhở, lobby mạnh đấy. Gặp thật này. loay hoay anh ngỡ như đang mơ em ngày nào bỗng hoang sơ ai biết cứ mong chờ rồi khi bỗng đêm tàn hoang mang dư lấy giấc mơ đang tan dần khi ấy em tú đi năm ngoại binh đánh win được em tú tự làm khổ mình thế à nhưng mà kiểu ờ, đánh lu thì cũng có đồ đẹp mà cơ bản là không phải là muốn đánh win hay là đánh lu nhưng mà bài mình không đánh win được á làm gì có ai muốn làm khổ mình đâu mọi người ok nhá rao sau đi rao sau đi nốt cái rao này đi nốt cái rao này đi cố nốt cái rao này đi cố nốt cái rao này đi cố nốt cái rao này đi cần win á cần win á rao này cần win đấy cố lên lucian cầm đồ này yếu ê bốn con tám máu với cả ba là còn hai máu à vậy căng vậy căng vậy căng vậy căng vậy căng vậy căng vậy anh dai Zinix à từ từ nhá con Zinix này bách được ấy bách được á Sivir cầm cầm dép mà khó chăm tú thế khó chăm tú thế <laughs> còn có có hai máu thì đánh đấm cái gì mọi người ơi gặp nhà này mạnh đấy nhở xuyên bao đẹp ba hình tượng à cơ bản là bài mình thiếu tanh ở trên á bây giờ mình cần một con blitz nữa bỏ này bỏ này bỏ này à bỏ này đi này trông phế phế phế anh em ạ Ui, một mảnh đồ và tham không phải tham á mình nghĩ là nổ được thôi tại vì bài mình cũng mạnh á mình chưa có con blitz đấy thành ra là mình chưa cho bờ bram vào đâu ba đấu sĩ ba tiến công trong đần á rồi có nổ đâu vậy má cho em tú nổ đây em tú lấy lốt cái mảnh đồ này cái ok nổ đi nổ đi phải nổ nốt á phải nổ nốt á bây giờ thật ra là thiếu con dead sai nữa bạn mọi người ạ thiếu con dead sai nữa sức sống mới chiến lợi phẩm với cả cái kia ui nếu mà mình còn nico là mình lấy cái này ngay ấy nhưng mà cơ bản là hết rồi nên chắc là mình lấy chiến lợi phẩm cái đỡ rén anh em ạ nico kia thì hơi phí thật đấy nhưng mà cơ bản là mình phải phải chắc cốt một tí anh em ạ hoang mang dư lấy giấc mơ đang tan dần khi ơi rất sai này lãng thang một mình bỡ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ từ từ nhá từ từ mình roll tiếp ngoại binh là chả cần đồ này có một cái bàn tay à nhưng bàn tay bây giờ lắp thì nó cũng chả bách được thành ra là từ từ đấy anh em ạ cứ lắp cái găng cho con này trước thôi em chào anh tô nhá hello anh tô nhá em cảm ơn anh tô nhá em tú nhận dạy kèm tiếp đi không à nhận dạy kèm là sao nhở quát trinh hả quát trinh thì được chứ còn dạy kèm thì thật ra là mình cũng không không bờ rồ lắm ấy. từ từ nhá sao giống đi đấy bài mình con kia một tanh hơi yếu anh em ạ nhưng mà chắc là win được con zinix sáu tiến công mà sao mà thua được đúng không bây giờ chắc là phải zone nốt con năm hai thành ra là để lại bọn này đi bán đi mà lên cấp thì nó cũng hơi nguy hiểm hy vọng là bây giờ đã là cái kháng ấy ra để kháng thì chắc là bài mình dãy được á bài mình khỏe rồi nhưng mà hai máu nguy hiểm quá nhở đánh liều quá hai con dây xì này hồi nãy ở mình chưa có nico là mình trận này được cv ba đấy chứ đùa đâu nhưng mà cơ bản là nãy zone nó hơi run của em anh vừa vào sao hai máu vậy à trận này em tu đánh đánh đánh ấy quá đánh đánh nó bất cẩn quá anh tu ạ đánh ngoại binh nó hơi bất tẩn hơi bất cẩn gặp mấy nhà kiểu bách mạnh quá ui cai xa hai à Kai Saha có cái giáp trụ ấy, tí nữa nhà này mà kẹp Galio là mình đi á. Đấy mới thấy bốn máu giờ ai ai máu à. Ừ, hơi ít máu mọi người ạ. dẹt kè nhá. Ui, kháng hiệu ứng. Đá gì đấy? Gần na với cả con này à. Đôn tiếp mọi người ơi, đôn thêm tanh. Cần con bờ hai đã. Predictable này bỏ đi nha mắt bàn tay dẹp kia cuồng đao thì thôi nhá cho con này cầm cái gậy bài mình cần nó trăm hai trước đã để tay nó cứng đã anh em ơi xong rồi tí nữa zone cv ba là bú đấy bàn tay đạm đó thật ra là bàn tay không ngon nhưng bây giờ mình phải cần lắp ra ke á bây giờ mà lắp vô cực thì đồ nó hơi xấu nên là thôi anh em ạ lấy hai ra keo cũng được gặp cái nhà yếu nhất là mình đừng gặp nhà cái xe hai nhá với cả nhà mo này à nhà mo này trông hơi ghê đấy hơi ghê một tí sao mấy ông này lên mo ba sớm nhở lên vậy chết em tú trận này không ai cv đấy không biết là zone được không u uh, nhưng mà cơ bản là bây giờ mình không nuôi được hết đấy mình ôm hết là mình chết đấy thật sự luôn Nên bây giờ cảm giác mình không thua được ai nhở <laughs> ê khóa lại đi khóa lại đi mình nghĩ là tầm này mình chưa thua được ai đâu nên là từ từ đấy anh em ạ mình cần phải có một cái gì đột biến đấy mình mới top một rồi anh em ạ không thì hơi khó phải cần một cái gì đó top top một á chơi game game chơi em tú rồi nhưng bây giờ em tú còn ít máu quá cả mày rất là win được rồi nhà này có mỗi cái tim băng thôi mà mình có hai da kia bù tốc của ấy thành ra là mình không sợ lắm đâu giết chết eco là win rồi mình có chiến lợi phẩm nữa nên là không sợ em thấy anh cười sầm ba đi làm mắc cha nói chung là mình cứ mua hết nhá xong rồi tí nó đi chợ ấy mình bây giờ mà đép đến ra đi chợ ấy thì kiểu gì cũng phải có một con ở chợ thôi xong rồi mình nhặt về mình có ori con đấy là được con nào cũng được nhá iz ba cũng được mà con sivir ba cũng được sivir thì ngon hơn cơ bản là con iz cầm đồ thì nó hên xui quá tăng tỷ lệ ra cả hai mà ừ, em tú biết rồi nói chung là bây giờ em tú phải liều thôi bây giờ đừng gặp nhà này gặp nhà này em tú có khả năng cút gặp nhà này ở ờ, này cũng mạnh cơ bây giờ né được hai nhà đấy nhà này chắc là win được nhà này cũng ghê ấy đây từ từ nhá cảm giác ba nhà sắp tới mình gặp mạnh đấy nhà này đi nhà này yếu nhất này hợp lý nhà kia là yếu nhất rồi đấy mình nghĩ là bài mình không sợ kazik đâu thành ra là cứ để như vậy đi gặp nhà top một đúng không hợp lý nè gặp này đúng cái nhà mà mình đép được luôn ok gặp này đép được thì mình hy vọng là đi chợ có một con nhá nhà này cơ bản là bây giờ chuyên hai thì không đủ đam giết mình rồi ngon quá anh em ạ lì một ra hợp lý này mua bốn tiền thêm đi mua bốn tiền thêm đi đi chợ có một con cv nào một con cv nào một cv một ir con nào cũng được xong rồi mình sẽ ôn in nhá tại vì tí nữa mình gặp nhà đột biến thì mình dễ cút lắm thành ra là mình phải uni một trong hai con đấy Sivir thì đẹp hơn Sivir <clears throat> ba thì dãy luôn á top một mãn nhãn luôn á còn Nico thì ngon quá nãy mình Nico mất rồi nhà này đang đánh FF này thành ra mất thời gian quá <laughs> anh tú xoay lỡ vần đi à anh tú có phải là gipmy đâu hôm qua thì bài gipmy kiểu một đống bốn tiền đó mình nhìn trên bàn đó xong rồi một hồi xoay lỡ vần ba top mấy nhở không có luôn à phế nhờ có khả năng ứng vậy anh em ơi à có khả năng ứng kìa nhưng mà bây giờ con sivir mình đủ đồ rồi lấy cái lốc đi anh em ạ người ta mà lốc được con bờ của mình là mình cút đó thành ra là mình lấy lốc nhá thật ra là nếu mà được thì mình chọn đồ tanh thì nó ngon hơn đấy nhưng mà bây giờ mình phải ấy rồi mình phải lấy lấy đồ để mà dậy á ba sao top ba à? một con đây một con đấy trong em rôn dễ cái bờ răm cũng nhiều mà con kia cũng nhiều ê làm ơn đấy một con nó một con thôi chưa có à nhà này mình nghĩ là mình lốc tanh lên nhá lốc tanh thì lốc tanh ở giữa thôi là được lốc tanh lên đi nha bạn gặp nhà chó ghét đúng không gặp nhà ari à nhà này mình tưởng là có con gì nhở có con uh... morgana ba mà ta nhà này chắc là mình win được cơ bản nhà này không mạnh lắm nhà này tanh yếu lắm mình nghĩ là mình win chắc ê nhưng mà sao trông cứ rén rén thế nhở liệu đấy là dao rồng không vậy lừa rồi à ba em giờ lại phải lội hai mươi km về nhà xa với anh tô bye bye anh tô nhá nhưng mà sao xa đấy anh tô ơi hai mươi km về nhà đi làm xa xôi vậy nhọc nhờ trông anh tô nhọc nhờ bỏ iz ừ, có khi mình phải bỏ một con thật đó chứ bây giờ mà kiểu ham quá thì nó cũng đi á mà ra một con đây cho em tú dễ bỏ con nào cũng được lì thêm một rau được không ta cặp bàn này win được nè cặp bàn này thì chưa biết đây bây giờ phải lì á thật tại vì bây giờ chưa chắc là bỏ con id thì ra chắc con cv ở đâu đây nhà này galio hai may quá mình gặp rồi anh em ạ giờ mình hy vọng là gặp được nhà nào yếu yếu đi gặp nhà này đi nhà nào yếu thôi gặp nhà này lốc được con chó ghét nè thì mình bắn thẳng vào con cây sao ok đấy hay nhá lốc được con chó ghét hay nhá không nuốt được cái cv này ok nhưng mà con chó ghét đi xuống đây à mình có chiến lợi phẩm đấy không biết là ăn được không chiến lợi phẩm hai hai hai vẫn lì vẫn lì một rào nhà này chết đi em cũng xin cái top bốn đã l o l m e m lo me à lo me m à he he u số zin à ai biết thế không lên con lít nhờ anh em nhờ lên con lít mất một lượng tức á tí rôn hơi khó lỗi quá biết thế không lên lì thì top một à bỏ vội đi anh nhé từ từ anh em ạ nốt rau này bỏ nhá rau này phải bỏ thật này tại vì cơ bản là bây giờ mình gặp mấy cái nhà này mình thua đấy thứ nhất là mình gặp nhà này là có khả năng mình thua này gặp nhà này thì mình gặp rồi gặp nhà này mình thua thật một trăm trăm nè thành ra là bây giờ mình phải ôn in á nhiều khi mình lên được cũng chưa chắc win nhà đấy đâu mình có kháng thì mình còn tự tin còn không có kháng mình chưa chắc win được nhà đấy đâu hơi phế đấy sau còn mấy cái món đồ này nữa chứ kiểu đúng khó luôn á cho mấy quả đồ này đúng đúng chết cơm á đây ôi đây rồi đây rồi không lên anh em ạ lên không có tiền đâu hợp lý quá lên cái lên cái lên cái vậy đi vậy đi vậy đi mình thấy không có nhà nào có blitz cả nên là mình xếp trong góc nhá tại vì mà mình không xếp trong góc ấy nhiều khi con galio nhảy á mình nghĩ là xếp trong góc thì nhiều khi né né được cái nhảy né được cái nhảy là win à đấy né được cái nhảy là win nhá dãy anh em ạ chứ nhiều khi mà bị con galio cc ấy cũng thua đấy không đùa đâu ấy thấy chưa ra nó nhục không nhưng mà nó cày đấy nhở cảm ơn thanh thanh tặng sao cho mình nhá no ví dụ mà mình thua á mình đã đang cay rồi á mà ông nó còn thêm cái từ non quê chưa à. thề phế vãi mình cứ tưởng là mình win rồi con dây si cầm mới diệt bắn chết luôn mà bắn đúng một viên chết luôn con con cv của mình em ạ con galio bên kia mạnh quá vế <laughs> vật thật <laughs> thấy chưa thấy chứ, à, có đâu <laughs> cảm ơn mọi người thằng sau nha cảm ơn khang với cả cảm ơn thanh nha tôi buồn mệt nhẽn nè à. chịu rồi còn bị non nữa chứ còn bị non nữa cơ ờ, ờ, ờ non với chúng tôi không nhưng mà bài người ta mạnh thật mà bài người ta cơ bản là jc hai năm thần tượng một đống đam cầm ba đồ gọi là ba đồ đẹp đi xong rồi con galio cầm ba đồ tanh nữa ở trên nó cc cả tim, quả đấy nhiều khi id ba nữa thì máy ra đủ đam anh em ạ id ba nữa kiểu clear thật là nhanh á thì được thâm nín luôn em ở đây em tú khóa miệng đấy, cảm ơn lê tấn tài nhé thấy chưa là thấy gì vậy anh nhở, <laughs> ý là xếp hay rồi nhưng mà không ăn được cv ba ở nhá quả đấy là mình cv hai chắc là mình thua full nhà là mình top năm á may quá là lên được cv ba anh em ạ nhưng mà cơ bản là khúc nổ xong em tú mất mấy mất máu mấy rau ấy phế quá phế quá mọi người ạ hơi phế ghi lịch sử đấu đi anh <laughs> lịch sử đấu hình như là hai trận rồi một trận top mấy nhở một trận top bốn đúng không trận trước top bốn à trận trước mình chơi gì nhỉ mọi người nhờ mình quên mất rồi à jihin jihin là trước top hai trận này top top bốn top bốn cv ba ấy à, anh thì không giải cứu anh em kê ớt à? à <laughs> anh thì không giải cứu à ai anh em với anh vậy <laughs> xin cái cục nước mắt nhờ mọi người nhờ nói chứ là anh khó quá em chơi mãi không lên được anh slide ơi chịu rồi à, anh khó như gì á <laughs> danh này hack đấu rồi à. thật ra là ông đấy biết chơi đấy mọi người ạ tại vì mình nhìn thấy cách ông ấy đẹp á với cả cách ông ấy cô lên chín á thật ra là không phải là thách đấu nhưng mà mình nghĩ là ông đấy cũng phải kiểu cao thủ tầm hai ba trăm điểm á cũng gọi là biết chơi người ta eco lên chín người ta đánh năm thần tượng kẹp Galio dây xì hay là do mình ngu do mình ngu à không thật ra là mình xếp đàng hoàng rồi mà mình đâu bị ăn cc hay là gì đâu đúng không bây giờ thua thì chỉ do là mình yếu hơn thôi ờ yếu hơn ê bây giờ mà được bán quả trứng này lấy hai mươi sáu tiền nhở à, quên thật ra là bán quả trứng này đi được mười tiền đấy mình chắc chắn là mình bán luôn đấy cơ bản là mỗi lần ra quả trứng này mình đều không được mở anh em ạ phế vãi cho mình xin mười tiền đi cũng được xin sáu tiền thôi cũng ok à, <laughs> nhà vai nhà có đâu đấy là đấy là cái câu của người khác sẽ nói như thế còn em thì sẽ bảo là được rồi để tuấn em đánh cho đấy được chưa bá chủ danh cao thủ à? bá chủ danh cao thủ mà silver ba top bốn à sao đồ trông phèn phèn phèn vậy hai cục nước mắt một cái dép vậy dốc đồ ngon cơ phật sư à đấu sư thì chắc chắn là ngon rồi làm một trận đấu sư đi mọi người nhờ đấu sư nhá làm trận rẽ đất à rẽ đất à u sinra này à nhưng mà sinra đấu sư để trên thì nó hơi nguy hiểm anh tô ạ à. <sniffs> video ngày trước đâu rồi à đây vẫn là video ngày trước đây chẳng qua là bây giờ trông nó hơi gì gì tí vẫn là của ngày trước mà mọi người có phải là của ngày ngày nào nữa đâu một ngày một ngày hà nội vương phượng hồng khi còn vương hãng sài gòn buffalo win được cả di chu à sài gòn buffalo hình như là mình thấy mấy hôm nay đánh khá là bay á mình nghe kể là đang bảo là đánh khá là bay thật ra là mình chỉ xem highlight thôi nên là mình cũng không xem lắm nghe bảo là xạ thủ đánh hay lắm sóc gân gì đúng không phải ông ta phải sóc gân không nhở ta lông blue à ta lông blue nó văng ra mà ông binh kia này lừa sầu quên à sờ quên hay ấy con sờ quên đép ngon nhá Ai da sao nó không cho mình mua tướng vậy đép một chút đép một chút lắp đồ mình có nhiều đôi quá nhăm nhờ nhờ vẫn phải lên cấp ấy, vẫn phải lên cấp á cho này vào tanh một chút đi như vậy cũng ok hay là cho con này nhỉ thôi mình nghĩ là cho con này đi cho này đi nhiều khi nó bốc một tí siêu cũng khá là ngon á zig thì cứ giữ lại dép cho con sủ quên nhá nhà này ba ngoại binh à cái bài nắm thần tượng mặt thành các nơi à ừ, mình nghĩ là tùy tùy đắp nữa mạnh chỉ khi nào mà mọi người gọi là dép lên chín á hoặc là zone con galio hai cơ bản là con galio hai nó cc ngon chứ còn năm thần tượng thì mình đánh giá cái mẫu năm thần tượng nó chỉ hợp với một số con à, như kiểu con ire này à. con uh, à, con dây xì ra là ô thần tượng ở dưới đẹp thì nó mới đánh được thôi chứ bây giờ mình bảo ô trên á một trên một ô thì nó cũng cùi mình nghĩ là nó hợp nhất với con uh, ire hoặc là con gì nhở ire hoặc là con zinix nhất rồi đấy kiểu hai con đấy là hợp nhất thần tượng rồi đấy thật ra năm thần tượng phải con phải là con galio hai cơ vừa rồi galio hai cũng lấy đồ còn đẹp nữa con này hai à con này hai cho con này vào vậy rác có ngon hơn con cài không nhở con này bảy trăm năm mươi máu con rác tám trăm máu chắc là ngon hơn rác vậy trận này có thể làm gánh Reanta nhá bây giờ ra cho mình một con lucian nữa thì bọn đép cái form này gọi là siêu khỏe luôn á hello di khanh nhá sắp tới nhà nào cũng nuôi rồng ừ, sắp tới nhà nào cũng nuôi rồng mọi người ạ nhưng mà mình thấy kiểu mù bảy trông nó không đẹp lắm mọi người ạ hình ảnh kiểu như nó hơi màu mè á, thấy mình thấy nó sao sao á nhà này random sorry à sorry đầu game ngon lắm anh em ơi chắc là mình thua nhưng mà con nóc tơn hơi khó chịu nha, nóc tơn này hơi khó chịu đấy nóc tơn cc được con sriu đến chết luôn kìa vậy thì win rồi anh em ơi ui nóc tơn khó chịu quá cơ bản là đấu sư mình có một chút đam á chiu ok ok anh không đánh bbe à bbe chính thức là hình như là mười một giờ tối nay mới có nên chắc là mai mình mới chơi được anh em ạ chứ bây giờ chưa ra mà sao tú chơi được lại là cái này à? nhiều đôi đấy anh em ê từ từ nhá một hai ba bốn năm năm đôi à bây giờ mình muốn lên cấp thì phải bán đi mấy con này à chắc là mình không úp cấp đâu anh em ơi mình úp cấp một cái thôi nhá úp full thì nói chung là nhiều đôi quá mình hơi tiếc một đôi hai đôi ba đôi bốn đôi bốn đôi lận nếu mà úp thì cho con này vào được thì nó ok cảm ơn trúc quỳnh nhá cảm ơn trúc quỳnh nhiều nhá thank you thank you nhà này chắc là mình win thôi nhà này cơ bản là hai con xạ thủ bình thường ấy à, ok nóc đun đầu game khó chịu cực kỳ luôn đấy anh em đép vào cái form mà thật ra là sắp hết mùa nhỉ anh em đép đép bằng cái form kiểu công nghệ xong rồi con nóc tơn á với con sầu quên lucian nữa đánh nó cứ gần chết xong rồi nó hồi phục anh em ạ tạo giáp ấy nhìn đúng ấy luôn á mai sang tết hệ dòng binh ừ, nói chung là mai có bbe thì chơi cả ngày cũng được còn bây giờ thì các bạn chơi nó hơi chán ấy. lên chơi vui vui một chút nói chuyện với mọi người là chính mai mấy giờ anh like em vu xem bài mới <laughs> mai thật ra là mình cũng chưa biết chơi mà mình cũng đi tìm hiểu những một cái trang sách mới thôi lucian cầm găng à mai chắc là like bình thường em ạ <laughs> lucian cầm găng à bây giờ mình đẹp nhất là nhặt được một cái cung thì có cái quyền năng còn không thì mình sẽ nhặt một cái gậy còn không được một cái đai máu lấy làm giáp lửa cũng được giáp lửa tầm này có đam mất hết rồi anh em ạ à còn cái đai máu này hi hi kiểu gì là được một trong hai nhưng mà chắc là mình nhặt đai máu trước nhá mình lấy đồ bk trước đi nhở hay lấy gậy thôi làm cái này đi kiểu muốn win thì mình phải lắp đồ ấy mình không đợi đồ được lắp dắt lửa thì nữa không có quỷ thư Ui, nhìn nè anh em nè nhìn chán chưa phun đôi luôn ai một hai ba bốn gặp bài này thì mình lắp lắp lửa nè gặp nhà này chắc là cũng lắp luôn gặp bài này thì không sao mình nghĩ là ném một chút đi có cái nhà kia trông ghê đấy nhà đấu sư à nhà này level bốn đúng không level bốn thì thôi anh em ạ cảm giác các bài nào mình thua thì mình hắng lắp nhá còn mình win được thì thôi mai vừa chơi vừa quốc được dịch này ừ, nói chung là mai cái chơi để kiểu mình nghĩ là bbe thì anh em chơi chủ yếu là quen mặt tướng thôi còn khi nào mà kiểu ra bản chính thức á thì lúc đó chơi hạt cũng được bbe thì anh, cơ bản là anh em test test chiêu của tướng này xem con tướng đấy dùng chiêu gì xong rồi xem con tướng đấy hình hài nó như thế nào chơi nhiều cho nó quen mặt á thì mốt về ví dụ mà mình chơi gọi là hai ba ngày thì mình nghĩ mình nghĩ là meta nó cũng sẽ có thôi xong rồi anh em bắt tướng cho nó dễ kiểu zone nó đỡ bị mít á nhìn tướng đúng khó chịu luôn anh em ạ hay là một nháy nhở cơ bản là nhiều đôi quá mình muốn làm một nháy quá ra <laughs> văn hai à trông hơi đần nhưng mà thôi cũng được cũng được tạm tạm nhá bây giờ có thì phải dùng tạm thôi anh em ơi trông nó cũng hơi đần đấy nhưng mà biết sao giờ vì chỉ thấy nắng ở trong tim mình say yuru nhà này úp cấp và úp cấp giống mình thua lắm thôi nhá khỏi lắp nhá mình thua ấy mình có con sờ quên hai thì mình tự tin được nhưng mà sờ quên một thì thôi nhá úp cấp thì chịu vậy zoom một cái mất hai tiền xong rồi lại lu à ê quả đấy mình để con sờ quên ở giữa này đốt đốt khi mình win đấy nhưng mà để bên góc này trông nó hơi tù anh em ạ để ở giữa là mình win á à, lên là siêu quên hai là bú rồi xịt phát nữa đi đắp nốt con đi ok nhưng mà kiểu quỷ thư về sau nó có đam anh em ạ lắp cái giáp lửa thì nữa không có đam nó trông nó tù lắm tù trưởng lắm hello phan văn long nhá hai con này ngon hơn nhỉ mà nó không lên được lên là con da van này nói chung là mình cũng không cần lắm không cần thiết lắm nhưng mà mình nghĩ là bà mình đắp được thì nữa đắp được khúc, khúc mid game á chỉ cần con này hai thôi con này hai siêu khỏe luôn dồn gái mà nó trẻ ra gì mai cho tôi đánh với à mình nghĩ là mai team mình sẽ đánh với nhau nhiều đấy còn lại slot thì mình nghĩ chắc là cũng cho mấy người ủng hộ á nên là cũng chả biết được còn nếu mà đánh với em tú không thì thoải mái gậy nè quỷ thư nè hợp lý đấy à, ok dép à gậy à ngon nhá đồ đẹp nhá một cái dép gai luôn đi anh em ạ một cái giáp gai vậy làm sao đăng ký chơi bbe vậy em tú à bbe thì mọi người chỉ cần gọi là tải về thôi mà đâu cần đăng ký gì đâu đăng ký thì mình nghĩ là lên google á tại vì ngày xưa thì mình toàn là dùng nick của bạn mình à nên là mình cũng không dành lắm nhưng mà mình nghĩ là lên google á tra ra một tí là xong thôi trận này mình phải nở trứng được đấy nhá phải đép được đến khúc nở trứng á brand này lừa quá thôi nhá ôm từ đầu đến giờ rồi chả chịu cho ra gì cả rao sau lên cấp xong rồi lên ấy nhá rao sau lên cấp cho đồ sĩ vào nhá mai test bbe không anh tú ở à? có chứ có chứ long ơi mai test bbe cho em chơi với ừ, nói chung là mai nếu mà mình uh, lobby uh, team mình không đánh thì mình chơi với mọi người nhá trông quả trứng này hơi gian nan đấy mười bảy rao á, nhà này vẫn leo vào bốn nữa. một ngày một ngày hà nội buồn phượng hồng khi còn phương hằng và nụ cười vàng là xa theo người sang lã xanh đầy mà có nên rôn một chút không nhở mình nghĩ là thôi ấy tại vì các bạn cũng có hai đôi này thôi rôn nó hơi tốn lực á. chẳng hạn như mình có đôi lucian hay là gì ấy rôn nó hợp lý hơn nhở với cả không có cái trích dài mình nghĩ là khỏi cũng được nhưng mà nhìn lẻ tiền quá thành ra là roll một cái thì ok <laughs> lẻ tiền quá rơi một cái mọi người ạ à. chuyến chua được rồi tầm mấy con sờ quên hai là mình nhá tanh hết rồi đấy cứ để con sờ quên trước mặt con mazaha được nhá mua lại con này luôn bán hai con này đi hợp lý chưa hợp lý chưa mai chắc em vào test sớm anh xin lại, ừ, ok long ơi nuôi được alcin ba gặp neko có nó cốt play luôn á neko à con neko hả con neko mình nói chung là mình chưa xem qua mùa bảy lắm mình chỉ gọi là xem lướt qua thôi thì mình chỉ biết gọi là một chút hình ảnh thôi cũng chả biết là con tướng gì chỉ biết là có Yasuo, Lee Sin với cả Sivana, Sona. Nói chung là biết được vài con. Kiểu lâu lâu kiểu lướt Facebook ấy mình thấy. Bổ sung tinh anh với cả không hề hấn cả sức sống mới à. Không hề hấn thì bây giờ hiện tại mình mới có hai con đấu sĩ thôi ba từ bốn vàng có mỗi renta vi xài được nhở nên là thôi nhá sức sống mới không sức sống mới chắc cốp hơn không hề hấn để mình xem quỷ thư không đã nhá nhà này chưa có quỷ thư này nhưng mà có cái này nhà này có mid for giảm giảm hưu nhà này không có đồ giảm hưu này nhà này không có đồ giảm hưu này nhà này không có đồ giảm hưu nhà này áp ca à? tính ra tầm này lấy không hề hấn cũng được á nhưng mà thôi lấy sức sống mới đi cho cả team khỏe nhá mình nghĩ là lấy sức sống mới cả team khỏe đi cái không hề hấn thì chỉ có mấy con đấu sĩ khỏe thôi à bây giờ mới kết nối lại thì đi bán một con đi bán đi tích tiền đi mai em thi rồi chúc nhau cái à chúc lê quang hưng mai thi tốt nhé em ơi chúc em thi siêu tốt nha I will miss you. I. oh. ui, CC được con kia đẹp nhá. Nhờ mình bị gắn bên con này à. You will miss you my mind. La la la la. boom, okay. cho tú xin cái nỏ xét đi nỏ xét đi kiếm súng thì mình nghĩ là tầm này chưa cần bằng nỏ xét đâu cơ bản là mình cũng đang có sức sống mới rồi đấy nỏ xét thì đã ui con vi cầm kháng phép à chắc là không lấy rồi vậy thì mình hy vọng lấy được con vách nhá ai da mất luôn mất hết kháng phép luôn à không còn kiếm à vậy thì nhặt mazaha đi nhờ hút mazaha hai không hút mazaha hai nhá hút mazaha hai đi lấy cái dép về nó hơi thừa tí nữa ra thêm cái dép này mình đi á lấy cái nước mắt thì nhiều khi mình làm xô zin hoặc là cốc hoặc là dây chuyền cũng được còn ra thêm cái nước mắt nữa thì cũng đợi đi ây da nhìn nhiều đôi muốn zôn phát đấy nhờ muốn zôn một phát đấy nhờ uhm, lucian cũng ngon nè hay cho lucian vào ta lucian phải có liên xạ cơ không có liên sần thì nó bình thường lắm gặp nhà này bên kia à? nhà này bên đây à ui trông ghê đấy không kéo qua kịp à gặp nhà midfor đúng không nhưng mình để con sờ ở đây chắc là mình win đấy anh em ui nhà này rác 2 nữa à từ từ nhá hơi ghê đấy rác 2 với cả sờ à quên rác 2 với cả con xe đua hai với cả con uy lao hai à hơi mạnh hay sức sống mới cứu nhá may quá sức sống mới anh em ạ đau Chiu. ok ủa nico play tem mình mà nico play tem mình à con nico là có chiêu gì à mọi người à cái chiêu mà ấy hả giống như trong game hả kiểu play một con tướng giả dạng đấy hả giả dạng à hai con ma mazaha với cả hai con rác à bây giờ tự ra một con này đẹp nhiều đôi nhở hơi nhiều đô một chút mọi người ạ gặp màn này morgana hai nhà này level bảy gặp màn này chắc chắn là mình thua rồi gặp màn này à nhà kia ff rồi à không đợi gặp mình xong rồi ff nhà này hai v với cả renta nhưng mà lại cạn tiền ở bảy á đánh vội vậy nhà này bây giờ lên được v hai mỹ là cũng khó bách lắm trừ khi ra được cả victor cơ thì mới được sao give me bị điên à give mi đi ăn gì vậy mi khùng quá ê đi ăn cơm nhật bản không thật nghiêm túc đợi hết ván vì đi đi ăn cơm với cái gì á đi ăn cơm italia không điên à đừng có like ăn cơm italia không hay là ăn cơm tây ban nha cơm tây ban nha không mình ngon nhá mình quy được nè hi hi bây giờ tí nữa mình eco xong rồi ra bốn 4 hai mình lên mình rôn nhẹ kiếm một này hai sao nhá mình nghĩ là một trong hai đôi này thôi ma ra hai hợp lý này ok vậy thôi mình sẽ không rôn nữa hi hi đợi tự ra vậy bây giờ ra được cái nỏ xét đi nỏ xét là bú nhà này mạnh quá cna hai xong rồi con morgana cầm đồ này đúng rác luôn đấy thêm luật sư nữa trận này mình nghĩ là mình không top một được cơ bản là bài người ta đẹp hơn nè bài ông này nữa cơ nhưng mà trận này mình sẽ top bốn tại vì mình nhiều máu quá nhà ta kia chắc chắn là sẽ đi thành ra trận này mình mong là cái top bốn nhẹ nhàng nhá lại nước mắt là hỏng rồi nhiều nước mắt quá anh em ơi ui nhiều nước mắt thế hơi nhiều nước mắt mọi người ơi hơi nhiều nước mắt thì nó hơi tù nhưng mà phải lắp rồi chả làm gì được giao điện à một cái giao điện không chắc chắn là một cái giao điện rồi chứ bây giờ mà đợi đồ thì rất, rất là lâu nói chung là tí nữa mình sẽ làm một cái kiếm súng hoặc là một cái nỏ xét nữa nhá đồ mình hơi xấu anh em ạ thành ra trận này mình cố top bốn thôi đi ăn cơm lươn nhật đi á cơm lươn nhật là cơm gì đấy hôm bữa điểm tú ăn cơm cơm nhật bản nhưng mà ăn trứng á thành ra nó cũng khá là ngon nhà này có bút rồng mà nhưng mà mình lại có dao điện cơ thành ra rất là mình win được á à, ok lần đi kiếm súng hoặc là cái nỏ xét nhá thật ra nỏ xét thì không cần nữa cơ bản là có dao điện rồi đúng không kiếm súng đi kiếm súng hoặc là crit phép tí nữa xoay qua đánh con bằng con victor cũng được thằng này cứ lên tám thôi đấy cái form này mình thấy đép đép bằng renta dễ nè có con suen tanh nè con lucian hoặc là con mazahadam còn lại bọn à, công nghệ nó gây khó chịu thôi nó kiểu form rẻ tiền á tí xoay qua cũng dễ cơ cơ bản là có mấy con đấu sĩ á được bờ năm bắt lại đi hai đau nữa mình về mình lên nhá mình về mình lên thì nói chung là nó cũng được tầm khoảng bốn mươi tiền để roll đấy đặt nhà này à nhà này hai đi cô à nhà này chắc là bách được nhà này chắc là cũng tốt cao vậy thì nhà này đi một nhà chắc chắn là ao tốt rồi nhà này à nhà này mình chưa biết nữa anh em ạ đi sâu vào trong tim em nghe hết tương tư là anh ui có bờ cc ghê nhở gặp mà này người ta có cái tấn công điểm yếu ấy thành ra là bắn xuyên được cái dép gai của mình em ạ cố lên ok vẫn win là đấm nguyên nhà anh em ạ ui đau chưa đau chưa anh làm content bứng lông nắt đi ăn á <laughs> bứng lông nắt là cái gì đấy búng hay là quên hay là bức gì nhỉ bức lông nắt đi à do chén vậy á do chén vậy là cái gì anh linh do á do là cái gì cơ do chén vậy là cái gì đấy hmm. đao sau nha đao sau lên nhá phải lên á phải lên á trận này chắc là mình không đánh ari rồi cơ bản là nhiều nhà bắt mo quá thành ra trận này chỉ có renta mới cứu được mình thôi nhà này bây giờ gặp nhà nào đấy chết đi à điệp để tí nữa mình zone vi cho dễ nhá còn không thì mình đợi luôn mình lì mình lì đến đau quá, mình đợi nhà này chết để zone vi cho dễ chứ bây giờ người ta cầm ba con á ui nhà này không đánh hả? À? không nhà đấy chắc là không đánh đâu nhà đấy đánh cái gì á đảo hả à đồ hả đồ chén vậy à à đồ ông tú hơi chém một tí nhưng mà không sao anh linh ạ người chơi hệ đồ xấu với với với, với lên trình được anh anh anh linh ơi chắc là vẫn quy nhà này anh em ơi nhà này yếu quá với cả mình có cái sức sống mới thành ra là combat được hai lần á mạnh quá cái form này đép dễ chưa kiểu chỉ cần gọi là con ừ. sờ quên hai đó mình nghĩ là con sờ quên hai tanh là đủ á còn lại bình thường nếu mà không có đồ mazaha thì cho con lucian à quên không có con mazaha thì cho lucian đép cũng được hôm nay không theo dõi anh like giờ này được rồi tối có like không á tối có nhá dung trương ơi tối anh tú có nhá không sao dung trương ơi Ủa anh Tú có like thì mọi người ơi mọi người đang xem ở trên like cho mình xin một like nhé. Thank you anh em nhiều nha. Anh vừa đánh xong 3.16 cái cung mẹ luôn. Đánh xong mà đánh xong đánh xong bữa giờ vẫn đánh à. Anh Linh nghiện xong rồi. Bây giờ mình nhặt một cái găng để làm crit phép hoặc là một cái nón nhá. Nói chung là mình full dam thôi. Chứ nỏ xét thì nó hơi thừa nhở anh em nhở. Mình nghĩ là lấy nón đi nhở. Ê, hai trận này mình đép lên ấy không? Mình đép lên chín anh Victor không? Chứ bây giờ đến nỏ xét nó thừa lắm. Lấy cái nón đi hai đép bên chín nhỏ, đã bên chín đánh victor được ấy chứ đùa đâu nhưng mà chắc là vẫn phải lên cấp rôm một tí không mình vừa bảo đợi nhà này chết nhở vậy thôi cho con ari vào tạm nhá ít pháp sư trông nó hơi đần á không có bốn pháp sư nhở một cái nón này thì nữa cho con victor thì đẹp hoặc là cho con vi cũng được nói chung là cứ lắp đồ ấy nhá nhiều đồ gậy quá một ngày một ngày hà nội buồn phượng hồng khi còn vương hàng gặp bài này tầm này người ta xả hết tiền rồi thì mình nghĩ là mình thua thôi chỉ hy vọng là đét được một chết mình nghĩ là đét được một chết là thành công á cơ bản là người ta toàn ba sao rồi với cả những chiến lợi phẩm nhưng mà không đét được nhiều hơn mình mong đợi anh em ạ ui đét được nhiều đấy mình nghĩ là mình thua nguyên nhà đấy cơ bản là con vách nó cứ hồi phục á xong rồi lu lu búp nó ui đét được gần hết này bịp chưa bài mình đét khỏe đấy có chiến lợi phẩm chắc là mình thua anh em ơi không có chiến lợi phẩm là mình win được ấy chứ Ui, tí nữa win anh em ạ may là có chiến lợi phẩm nhá bài này là bài gì thế tú à bài em tú đang chơi hả à? bài renta mọi người ạ thật ra là bài em tú đang đép thôi trái tim công nghệ à nhận một số quên à sức sống mới chắc chắn là không cần rồi bây giờ mà đánh công nghệ thì nói chung là tí nữa dù gì cũng bỏ thành ra là nhất thống u cá chê cá chê cho cầm đồ được anh em ạ thật bỏ này ra này này vào không có thêm hệ không được chưa after đi nhỉ nhưng mà chắc là trận này mình lên chín anh em ơi cá blue với cả nón đi năm mươi năng lượng vậy thì không cần búp đúng không vậy thì cho búp mấy con củi củi này đi u nút được con này ngon đấy nhá <clears throat> cảm ơn dung trương nhá chúc anh tú buổi chiều like vui vẻ cảm ơn dung trương nhiều nhá mình nút con mò ngay anh em bạn nút con mò đẹp đấy trận này mình chỉ có lì lì đến chín rồi zone victor với cả zone con gì nhở zone con victor mới ra cứu được trận này thôi chứ bây giờ zone ở tám nó cũng hơi gì gì á mình nghĩ là bài của mình đáp đến chín được cơ bản là nó siêu côn rồi có thêm tanh nữa ui win được nhà này luôn nè bịp chưa bịp chưa ui tưởng có cc được là win đấy chứ đùa đâu nhưng mà à quên tưởng nó xịt được á không xịt được thì chịu ba lõi đẹp nhất của Realta rồi á ừ. em nghĩ là ba lõi không thật ra là cái khảm cũng mạnh cơ cái khảm cũng được nhưng mà trong trường hợp này không có kiếm súng thì cái này cũng ok nói chung là mình đợi nở trứng ra thôi nhá xong rồi tí nữa mình xoay victor cho victor cầm đồ nói chung là tí nữa con vi với còn jc nữa thì bài mình mix hệ nó gọi là nhiều nhất có thể mai rôn nào em tú đợi nhà kia chết á mọi người ạ nhà này phải chết cơ em tú mới dám rôn mà bây giờ thật ra là em tú còn nhiều máu của em tú lì đến giao chợ về thì nói chung là còn tầm khoảng bốn mươi máu á rôn là đẹp kiếm nữa à kiếm nữa à Speaker treo thành gian đi mắc lên như làn màn âm thanh ai đắt không mua bằng vàng Chọn Chọn ít để nâng cấp anh em ạ Bây giờ bỏ con này với con này ra Thì cho đột biến với cả cho cái ấy vào cũng ok chứ Vậy à Thì thêm hệ Khá là ngon Như vậy này Ui Ông hàng kích hệ Được chưa xong rồi mình sẽ bán con này đi hi hi bán con này đi luôn mình sẽ gọi là lì lên cấp nhá bây giờ mình sẽ đợi đến chợ là còn tầm ba rau nữa thì nói chung là mình về mình lên cấp thì mình có tiền rôn chứ bây giờ mà rau sau mình lên thì coi như là không tiền luôn à không được phải lì á mình có sức sống mới với cả con siêu côn kiểu gì mình nghĩ là cũng phải đép được vài chết thôi ui đép được nhiều phết thôi biến tỷ lệ à pha này mà là đột biến kiểu giảm mana hay là đột biến kết liễu nó thì đép được siêu ngon luôn á nhưng mà nói chung là đột biến này đẹp cũng được một chút khá là ok làm sabita reanta có rồi mọi người ạ nhưng mà reanta tầm này cũng chưa bỏ vào được không thay được á để con mazaha có đam hơn cho nó ăn ít thôi mọi người ăn chậm chậm với nhá cảm ơn anh tô nhá em cảm ơn anh tô nhá em chào anh tô nhá hello em anh vừa về à? nhưng mà sao anh tô đi làm xa đấy hai mươi cây lận nào xa quá anh tô ạ em cảm ơn anh tô tặng em tú hai mươi sao nhá jc victor à ok anh linh ơi em tú ăn quả nho mọi người ạ tí em ăn anh tôi làm xa chịu khó u uh, đép được nốt không ui win được round này luôn hả ơ sao mình biết được nhà này nhở cá bốn ngàn đam anh em ơi bây giờ hay hay là cái soji nó tí cho victor đẹp nhưng mà nhà này sao mình lại win được vậy nhà này chết luôn à dồn temo thuật sư đi à temo thuật sư ở đâu đấy anh anh temo thuật sĩ chứ temo thuật sĩ là mình phải thuật sư mùa ấy đúng không mùa năm đúng không cái ông tú này dạo này ngôn tình thế à em tú là người chơi hệ tình cảm mà ui renta hai mà bây giờ không thay vào thì người ta lại cười cho á nhà món kia vẫn đang ngon quá nhở nhưng mà tí nữa phải thay nhá còn không thì thay luôn cũng được trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh như vậy đi giấc mơ ơi đừng rời xa tôi ngày mai đây bình yên ở đây ở đây và mà này mình đép được nốt mấy chết đi gen tay chưa có đồ thì hơi yếu nhưng món siêu côn ngon quá nãy giờ con siêu côn cánh á con siêu côn cơ bản nó bút tanh được á con siêu quên của mình trâu nhờ cầm mỗi một đồ nhá quên được cả nhà ac ba rác nhở bài này đúng rác luôn á thật ra là mình học cái cách đép này từ một anh à, top một thạch đấu anh piu anh một mình muốn ra nói chung là đép cái này khá là ngon cơ bản là form nó rẻ ấy. có con sứ quên với cả con ờ, thật ra là bình thường là đép một con lucian nữa cũng được thành ra mình thấy rẻ hóa kỹ à hóa kỹ hay là lấy con siêu côn hai mình nghĩ là lấy siêu côn hai thì ngon hơn hoặc là lấy gậy lốc thôi chắc là siêu côn hai đi siêu côn hai đấy anh em ơi đi làm kiếm tiền đi học ạ à? ui <laughs> tô đỉnh vậy đi làm xong rồi còn kiếm tiền đi học nghe đúng kiểu chăm chỉ á ngưỡng mộ ấy ngưỡng mộ anh tô đấy mình nghĩ là đủ đam rồi á, thành ra là mình đợi tiền lên cấp thôi nhá bây giờ lên thì cũng hơi nghèo nên là thôi đi để sau rau hồng anh em ơi lên rau này hơi nghèo á sau rau hồng nha mọi người ơi ngày em lớn ui giờ là còn mỗi nhà này thôi à cảm giác lobby trận này mềm hơn trận trước nhờ anh em nhở không có mạnh lắm á nút con ấy nhá nút con một đi nhà này sắp một ba à sắp ramba với cả ba con seraphim ở ngoài chưa cho vô à anh tú lập em xin cái nick bpe à nóc tơn giết đi hình hai luôn á bpe á bpe thì mình nghĩ là mọi người lên mạng á tại vì ngày xưa thì mình không có lập thật mình toàn là xin của bạn mình không à thành ra là mình không biết lập như nào á ê mình mà win được bài này thì đúng nhái đấy nhưng mà chắc là thua anh em ơi chứ con mazaha là hết đam mà và mình đép được nhiều phết nhờ nhà này Bramba à kinh á trận này à, chắc là mình top hai được hy vọng là trứng này ấy, tí ra được đồ con tam ken với cả con victor là đẹp venta mình nghĩ là chỉ cần hai đồ kia là đủ rồi đấy không cần thêm đâu ăn nhẹ nhàng không mọi người ăn nhẹ nhá ăn nhẹ thôi á đao sau lên nhá đao sau lên là siêu nhiều tiền á binh binh cái gì đấy chưa ba ba mà tận cùng của cuối cơn sắp đỡ vần ba luôn này binh binh binh cái gì vậy sắp bờ ba rồi anh em ạ bờ ba với đỡ vần ba trận này mình có top hai vậy gặp bàn này à, chắc mình thua đau quá nhà này cơ bản là bài thách đấu ấy cờ liên nhanh quá còn hút rồng nữa cơ nhà này cầm vi hai của mình à thành ra tí zone vi hơi khó à phải tanh bằng con ấy à phải tanh bằng con cá với cả con dây xi tanh bằng cá với dây xi anh em ạ tối nay anh tú thâu đêm bbe với em không á để mình xem nhé mọi người ơi cảm giác ra xong mình chơi thử một hai game đã xem nó có thú vị không nếu mà đã thú vị thì mình chơi nhá ok mình thoải mái mà mọi người ơi thì mọi người ai xem mà trên like cho mình xin nút một like nhé mọi người ơi mọi người bỏ ra vài giây giúp em tú lên 200 like với thì mình cảm ơn mọi người nhiều quyền năng cho con cá này ngon này anh em ơi trâu á zeke chắc là đập zeke với cả con à, zeke với cả vô cực thì chắc là đập đi giáp máu thì để lại ui quyền năng giáp máu với cả cái này siêu binh luôn này á ngoại binh pháp sư à pháp sư ta là tí có rồi cảnh binh à khó đấy cảnh binh tạm hay là pháp sư nhở nghĩ là pháp sư đi tí nữa thật ra là tí nữa mình đổi cũng được ac này sò ờ. Into battle. I'm always ready. Stands for games. Tí nữa mình đổi đồ qua don kia sau nhá. Thông đạo đi. Thông đạo mình nghĩ là xài được thanh lịch bỏ này nón à lốc để lại này cái này bỏ đi luôn công nghệ à công nghệ thì nó bỏ kia ra cũng được đúng không bỏ con quên ra khá là ngon đấy ok tạm tạm như vậy đã anh em ơi tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu thật ra là mình có tháo đồ đúng không tí mình tháo đồ ra cũng được kiếm súng luôn nè hi hi công nghệ này thật ra là cũng chả để làm gì lắm lắp tạm đi tí nữa mình bỏ sổ quên là ra kiếm một pháp sư mới bảo không được con này chắc là bỏ đi bây giờ mình nghĩ là full hai sao nữa là đẹp nhà này đỡ vần ba đúng không đỡ vần ba thì hơi khó mọi người ơi đột biến tỷ lệ thì không ăn được đột biến kết liễu á đột biến kết liễu thì may ra nhá Sạc. mình đang tính bảo là bán con này đi xong rồi mua con này vào đần đấy đần đấy vì đê vì đê vì đê đần đấy mình hơi đần đấy anh em ạ nhà này barrier kia à? bây giờ làm sao win được nhà này nhà mình nghĩ là victor hai với cả số zin đấy hoặc là cầm diệt cầm diệt thì may ra có hút cầm diệt thì kẻ phát chết luôn đấy sao cái mình cái mi vứt à lấy thằng vt vâng đần cc à bán sự quên đi hay đồ ở đây em tụ bán rồi đây mi phá đấy mi nghịch á ông mi này có thực sự đang giúp người không vậy lấy victor hai à hay là lấy tim băng nhờ hay lấy cá chắc là lấy victor hai đi mọi người ạ có lấy ra được không vậy cái ông hipmi này cứ làm ui lấy victor xong về đâu có victor à cày thế từ nhá mình phải xếp win lại cái nhà kia cái mình nghĩ là mình win được á con này nhiều đam quá rồi mình cần thêm tanh không hay là full đam luôn bây giờ mình lốc con nào nhở mình nghĩ là mình lốc con bram hoặc là con vi lên mình lốc con vi lên cũng được để con này trái góc con đỡ vần là ok không thật ra là mình nghĩ là để để cùng góc như vậy luôn cũng được để cùng góc đi cùng góc thì con renta quỷ thư được ấy thì hợp lý hơn ui từ từ nhá cảnh binh được nè cảnh binh được victor à ui nhà kia con jerry nữa anh em ạ không có diệt sẽ không đủ đam sốc chết đấy chứ phải có cả hai ấy ui từ dạ. từ nhá đỡ mình ba đỡ mình bay đi full đam đi anh em ơi hay thêm máu một chút nhờ mình nghĩ là nhiều đam quá rồi á mình nghĩ là nhiều đam quá rồi đủ quá không cần đâu bây giờ chỉ gọi là làm sao lốc lốc được con này xong rồi con con cá đi vào khá là ngon nhờ con cá đi vào khá là ngon quên xếp cái thông đạo qua kia rồi anh em ơi xếp thông đạo qua kia khiêu khích con này ngon hơn á con cá của mình chết đi thì cũng mất một phần đam á cá nuốt không không nuốt được nhở cá hai thì ngon á cố lên biết to kẻ lần nữa hai ui không đủ đam anh em ạ không đủ đam mà không đủ đam nhờ cung xanh hơi củi anh em ơi đỡ vần ba thu à đỡ vần ba cơ bản là mình nghĩ là phải xếp xếp khéo á từ từ nhá bây giờ bờ lít thì kéo được con này thôi con Derry con gì hiếm nhở ê từ từ nhá bỏ con sầu quên đi em ạ kéo đi kiếm một chút đam đi à quên bên kia bớt một chút đam đi mình nghĩ là ngon hơn á phải phải phải phải cái này phải cái này cả hai đi năm tú không có cả hai thì hơi khó Ui, nhà kia bỏ con kia đi à nhà kia bỏ con kia đi à bỏ con jihin đi thì cùi quá đéo này về vậy cùng xanh lắm gì đây không biết nữa cho này thêm né đi đỡ vần lấy thêm cái dép bên thần cho nó chắc cốt cơ mà thế thì chịu rồi phải cả hai đấy phải cả hai á, chứ người ta có dép bên thần thì người ta không sốc chết được rồi căng nhở chơi game ghê vậy chơi chắc cốt đấy vút rồng chả làm gì bên kia chả có đam phép gì vút rồng cũng không làm gì cả lấy kháng hiệu ứng cho con cá đi khoách được cái lốc thì đẹp cá nó nào không có rồi kịp không ta mình kéo rồi không biết nó kịp không kịp mà lốc đỡ vần đi cho nó đỡ đam cũng được chẳng qua là mình nghĩ là mình không đủ đam sống chết con đỡ vần ấy nó có cái áo choàng ấy anh em ạ xong rồi nó có ra kia ánh sáng ấy nó hồi phục được cố lên cá hai hai hai ê có thực sự là hay không vậy ui nó hồi phục nhiều thế ui không đủ đam anh em ạ ngon chịu ơi họ chấm non à, đỡ phần ba không kêu người ta non non vậy ờ thì non vậy ba mốt điểm mà chưa đủ để lên rank à mình nghĩ là cả hai cả hai đủ đam thì được với cả các bạn là victor của mình á cầm cái này hơi cùi một tí cơ bản là nếu mà thay bằng cái diệt thì chắc là win chặt á mà ông này đánh chắc phết á ông đổi cái áo choàng ra chắc phết á nhiều khi ông để hai kiếm là ông thua ấy chứ đùa đâu để game kia kiện non ha ha bây giờ người ta lên ba sao thì ông tú biết làm thế nào bây giờ bà em tú đánh được top hai là kinh rồi đấy thôi chắc là bây giờ mình ọp để mình đi ăn nhá xong rồi tối mình online tiếp nha bye bye mọi người nha cảm ơn mọi người theo dõi buổi livestream và ủng hộ mình nhé bye bye mọi người nha <laughs> làm một game nữa đi à, chắc đám tú ọp đi ăn đã tối đám tú like tiếp nhá chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nha thì mọi người ai xem mà trên like cho mình xíu một like nhá bye bye mọi người bye bye